Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe chưa? Alo. <clears throat> dạ rồi. À, kỳ rồi chúng ta đã học xong cái kinh ờ, vô ngại giải bữa nay chúng ta học tiếp cái kinh điều phục ở đây đức thế tôn ngày tán tháng ngày sẽ là phất à, bằng cách là ngày à, kể là những cái khả năng của một cái người uh, đắc thiền chứng định nha hay kể là những khả năng người đặt tiền nhất định thì dĩ nhiên bài kinh này chúng ta học để biết vậy thôi dạ, chứ còn chúng ta trong room này thì chắc chỉ chưa chưa tới cái lúc chúng ta phải để xài tới cái bài kinh này một cách đúng mức à, tuy nhiên à, nội dung bài kinh này à, cũng không có đơn giản là à, nhắc tới à, mấy cái trường hợp đặc biệt về cái khả năng của một cái người đặt tiền chứng định mà còn cho chúng ta biết thêm một chuyện nữa đó là uh, trước sau gì thì uh, mình uh, hai người hai người uh, cùng đặt chân đến cái chỗ mà mình muốn á, thì cũng có điểm giúp nhau là đều tới nơi hết à, đều, đều, đều, đều đến đích hết ừ. có điểm giúp nhau chỗ đó à, tôi muốn đi đến điểm A điểm B và quý vị cũng đến được điểm A điểm B khi hai người mình đặt chân lên cái mảnh đất đó thì coi như cái điểm giống nhau của hai người mình là đều tới nơi mình mình muốn nhưng mà nó có một chút khác vậy một người thì đến đó chỉ có cái chai nước trên tay thôi chỉ có cái chai nước trên tay hoặc là đi tập tại không leo lên tới đỉnh núi rồi mà mọi người thì chỉ có tay không hoặc là có chai nước trên tay còn người thứ hai ấy, thì họ tới đó họ có cái ba lô trong ba lô của họ đó là có ờ, một cái tấm trải để nằm ờ, một ừ, ít đồ ăn trưa rồi trong khi đó các người thứ ba đó thì họ cũng lên tới nơi đó người thứ nhất thì đi tay không hoặc là có chai nước người thứ hai là có được đồ ăn trưa có được đồ trải nằm nhưng mà tới người thứ ba đó thì họ lại có thêm được cái dù lát nữa mưa đó thì họ có dùng ừ. rồi thậm chí họ có một cái cây gậy xếp ừ. nó kêu là folding stick cây gậy xếp cây gậy xếp ở đây biết bà con Việt Nam có biết cái cây đó cái cây đó là bình thường mình ờ, không dùng nữa mình có thể xếp ngắn lại xếp ngắn lại, khoảng chừng ờ, ba uh, tấc mình nhét cái trong ba lô á ừ. cái nào mình cần xài nó thì mình uh, gắn nó lại thành ra một cây gậy khoảng chừng một mét mét hai gì đó để mình dùng vui vậy đó rồi người thứ tư thì ngoài những cái món ra họ còn có thêm ờ, là một cái ấm một cái ờ, một cái lò nấu nước bằng ga ừ, thể nấu ăn được nấu được tô mì trên đỉnh núi không có gì thú vị cho bằng trên đỉnh núi ờ, băng tuyết giá lạnh chúng ta chung vào một cái góc đá một cái hốc đá một cái gọt đá một cái hang đá chúng ta có được một à, ấm nước sôi để chúng ta ăn mì để pha trà và có một tách cà phê espresso thơm ngát thì mình thấy là bốn người lên núi hả? Ờ, thì người thứ nhất thì đi tay không còn chỉ có chai nước thôi người thứ hai có được đồ ăn ờ, và có tầm trải người thứ ba thì có được cây dù với cây gậy chống người thứ tư có được cái bếp lò có được mấy gói mì thì mình thấy rằng à, cả bốn người đều giống hệt nhau một điểm đó là đều lên tới đỉnh hết ừ, lên tới đỉnh núi tới được chỗ mình muốn hết nhưng mà rõ ràng đó là mình thấy cái, cái tình trạng ừ, ừ, có mặt cái tình trạng có mặt của bốn người không giống nhau à, một người đó thì được này được kia còn người thì thiếu tùm lum thì dĩ nhiên cái cái quan trọng là cả bốn người đều lên được đến đỉnh núi mà mình muốn hết thì cái chuyện tu hành của y chang như vậy có người khi mà chấm dứt tiền đạo chứng quả la hán rồi đó thì vị la hán nào cũng như la hán nào thôi nhưng mà thiếu tùng lâm có nghĩa là không có được khả năng nhập định không có khả năng hóa thông thậm chí có nhiều vị còn thiếu những cái chuyện mà lắc nhắc nữa ví dụ như là không có đủ cái phước ờ, gọi là tài vật có nghĩa là chứng la hán rồi đó mà y rách nó không có để mà thay phải chồng phải khiếu mà lách gọi là phải đi, đi tới cả năm bảy ngày đường mới có được ờ, cái, cái y y mới để mà thay ừ. à, còn có vị thì chứng la hán xong xuôi đó thì coi như là có thần thông có thiền định muốn nhập định lúc nào nhập thấy mệt mệt cái nhập định này nhập ngày hay ngày chơi vậy đó cho nó khỏe rồi thì có nhiều cái tình huống mà vị đó có thể dùng cái thần thông cũng thoải mái có vị thì có thêm những cái lắc nhắc ví dụ như có được cái phước vật cái phước tùy tài vật cái về tài lộc ấy à, cũng chứng là hán như người ta vậy đó nhưng mà cả đời không biết ừ, thiếu thốn là gì à, cứ là thức ăn đi đâu cũng có thức ăn cũng có y áo cũng có chỗ ở đàng hoàng vậy đó ừ, nhớ cái đó nhớ cái đó thì tùy mình thôi à, tùy mình tùy kiểu tu tôi nói rất là nhiều lần thì à, cái mục đích cao nhất của Phật pháp mình đó chính là tu hành giải thoát uhm, tu hành giải thoát chấm dứt sanh tử không còn phiền não cái đó là cái cứu cánh phải đó cao nhất và duy nhất của đạo Phật nha không còn sanh tử nữa mọi hình thức hiện hữu dầu cho là làm con dung con dế làm phạm thiên đế thích à, ác ma thiên tử chuyển lưng vương làm cái gì thì làm nhưng mà mọi hiện hữu nó đều là vô thường đều là bấp bên là bất trắc cho nên tốt nhất là chỉ chấm dứt sanh tử thôi nha Đức Phật ngày không có phủ nhận cái hạnh phúc của thế gian à, ngày chín ngày xác nhận thế gian này có vị đắng và vị ngọt nhưng mà ừ, cái kết thúc của ngài luôn luôn là đắng ngọt đều là vô thường à, và đương nhiên đương nhiên thì cái đắng nó nhiều hơn cái ngọt là bởi vì lý do đó là cái khuynh hướng tâm lý chúng sanh thì thường là bất thiện nhiều hơn thiện nha cho nên tốt nhất là chấm dứt sanh tử có điều là khi mà chấm dứt sanh tử trở thành vị a la hán thì có vị có đủ thứ có vị thiếu đủ thứ mặc dù cái cái cái cái mục đích thì coi như là đã đạt đến giống nhau ừ, đó là mình khi mình học bài kinh này mình phải điểm lại một tí chỗ đó vậy đó dạ. thì khi mà đức phật tán thán những cái gì hay đẹp của một vị a la hán thì mình phải hiểu như vậy chứ hạn như hôm đó mình học về cái bảy hạng thánh nhân đó, thì hạng học đặt giống nhau thôi nhưng mà tùy theo cái cách tu tùy theo cái nhận thức của mỗi người mà chúng ta có một kiểu hành trì không giống nhau ừ, nhớ có tùy cái kiểu hành trì mà cái quả chứng nó cũng hơi có điểm khác nhau giống nhau ở chỗ là không còn phiền não nhưng mà khác nhau chỗ là có vị tu rất là chậm có vị tu rất là mau ừ. có vị thì à, trong lúc mà tu tập thì lấy cái chánh niệm lấy cái à, trí tuệ đó làm cái gọi là nguồn năng lượng chủ đạo có vị thì lấy chánh niệm làm năng lượng chủ đạo có vị lấy à, đức tin có vị thì lấy tinh tấn có vị thì lấy thiền định à, có vị thì tu hạnh nhẫn thì tôi nói thiệt với bà con hạnh làm với mấy cái hạnh mà hạnh nhẫn là một cái hạnh tinh tấn là hai tôi nản lắm bởi vì hạnh tinh tấn thì mình phải gồng gồng dữ lắm mới đắt còn cái hạnh cam nhẫn là phải chịu đựng đủ thứ đó mới đắt đắt bằng cái sự chịu đựng ờ, chứng đắc thông qua cái sự chịu đựng máu me đầy người còn cái vị kia là mồ hôi mồ kê đầy người cái hạnh tinh tấn mệt lắm còn cái hạnh đức tinh thì khỏe nhất à, nhưng mà cũng hơi lâu ờ, hơi lâu đức tin những cái vị mà mà nặng đức tin thì trên dòng luân hồi nó có nhiều phước lắm nó có nhiều phước lắm nó có nhiều phước báo đặc biệt về đức tin mạnh mà ở trong đó còn cái hạnh trí tuệ đó là là nhanh nhất hạnh trí tuệ là nhất mình tu bằng cái hạnh gì thì mình à, mình đắc đạo nó cũng tương ứng với cái kiểu tu đó ừ. có vị đắc rất là mau chỉ nghe một câu xong có vị phải là chày vi chóc dãy núi cao rừng thẳm mấy chục năm trời mới đắc à, nó khác nhau rồi đó thì bữa mình học về bảy hạng thánh đó, học về những cái khả năng đặc biệt của một vị uh, là ờ, đắc thiền chứng định uh-huh. thì đức phật ngày khen ngày sẽ lại phát cái phật là có đủ những khả năng này à, thì trong kinh mình thấy à, ngày một kiền liên là đệ nhất về về thần thông rồi mình cứ nghĩ là ngày thì một kiền liên là là, là, là chuyên gia về thiền định thần thông nhưng mình quên mất một chuyện đó là ngài Sa La Phất là tay tổ sư tay tổ sư cũng là một tay tổ sư về thiền định trong chú giải nó rất rõ xét về mặt trí tuệ thì trong hàng ngũ đệ tử Đức Phật có nhiều cấp thứ nhất là ngài Xá La Phất một kiền liên là một cặp đừng kể là trường hợp một trường hợp một hai vị đó được gọi là chí thượng thanh văn tiếng Bali gọi là Akasa và cá Akasavaka à, có nghĩa là hai vị và thượng thủ đó mỗi vị chánh đẳng giác thì đều có một cặp thượng thủ là đệ nhất cao đồ của vị bên phải vị bên trái mỗi vị một cái sở trường ngài sẽ là phất là tiêu biểu cho tuệ học ngài một kiền liên là tiêu biểu cho định học uhm, nhớ nha còn như ngài ca diếp thì là tiêu biểu cho giới học ngài là đệ nhất đầu đà đó đệ nhất đầu đà mặc dù nó tiêu biểu như vậy nhưng mà vị nào cũng phải thành tựu tâm học nhưng mà nó thành tựu vậy thôi chứ còn cái cái đỉnh cái đỉnh cao chuyên cái chuyên cái professional cái professional của mỗi vị thì ngày sẽ phát ngày chuyên vị trí tuệ nhưng mà cái thiện định của ngài sẽ phát chỉ sau ngày một kiền liên ngài một kiền liên nói là đệ nhất thành thông nhưng mà trí tuệ của ngài một kiền liên chỉ đứng sau ngài sẽ lại phát có nghĩa là lúc đó trong một ngàn tỷ vũ trụ thì nói về trí tuệ đó đức phật là số một ngày sẽ là Phật là số 2 ngày một liên là số 3 đó là nói về trí tuệ còn nói về thành thông thiền định thì đức phật là số 1 ngày một quyền liên là số 2 và ngày sẽ là phật là số 3 nhớ dùm cái này nha ừ. đó là đó là nói về về về về, về thành công à, bây giờ quay trở lại trí tuệ trí tuệ trong hàng ngũ đệ tử đức phật cũng chia thành nhiều cấp hai vị ai ghi nhanh nhanh giùm tôi nha <clears throat> trí tuệ trong đệ tử đức phật được chia làm hai làm nhiều cấp ngày xá lợi phất một quyền liên là cấp một ừ, tức là hai vị nhỉnh nha hơn nhau một tí à, nói về trí tuệ là ngày xá phất hơn ngày quyền liên yeah. Dạ. đó là trường hợp một đó là cấp một cấp hai yeah, dạ, là bốn vị đại đệ tử gọi là tứ trụ tinh văn yeah, hai vị kia gọi là thượng thủ tinh văn à, tượng thủ tinh văn ở đây có nghĩa là là hai cái máy hai cái máy của cái ngôi nhà thánh chúng thánh chúng nha thì ngài Sala Phất là một máy nguồn liên là một máy là thượng thủ cả nóc nhà rồi ở dưới nóc nhà đó là có bốn cây cột bốn người là tứ trụ tinh văn à, tứ trụ tinh văn các vị có ghi dùm chúng ta uhm, tứ trụ tinh văn rồi về trí tuệ đó về trí tuệ đó trí tuệ và các cái hạnh lành khác như là thiền định yeah, thiền định đa văn rồi đó là gom chung luôn cả hạnh lành khác cái, cái cấp 2 đó là bốn vị đại đệ tử là tứ trụ tinh văn gồm có ngài ngài ca diếp ngài anuruddha đệ nhất thiên nhãn ngài ca diếp là đệ nhất đầu đà hả ngài ca diếp là đệ nhất đầu đà ngài anuruddha là đệ nhất thiên nhãn thứ ba là ngày maha cách chai vậy tức là để nhắc ờ, về luận nghĩa có nghĩa là những cái câu nói vắn tắt của đức phật thì ngài cách cho gia ná đệ nhất giỏi nghĩa ngài giỏi về khả năng mà chia sẻ phân tích dạ. và cái vị thứ tư là ngài maha cấp chữ tác chắc tôi phải ghi này tôi phải ghi cho tôi quý vị biết ghi được không maha Kaspar rồi Anuruddha thứ ba là Maha Kachana và thứ tư là Maha Kothika hoặc là Kothita Đó, nhớ nha nhớ nha cái vô hình vô bóng này giỏi thiệt á mình nhớ má ha cách cha ná còn có một cách viết nữa là má ha cách cha danh ná nhớ nha cho nên các vị uh, phải biết cả hai chứ không thôi các vị uh, um, hơi hơi hơi hơi hơi, hơi vân vân một mốc sao kinh thấy cho chỗ để tên này chỗ để tên kia ừ. và cũng theo trong chú giải thì đôi lúc ờ, cách trà nát à, nó cũng là bằng cạnh cho nát à, có nghĩa là là vàng rồng nhớ nha nhớ nha kênh cho nát nhớ cái đó vàng rồng rồi thì à, mình tiện mình nói cho nó rộng vậy thôi chứ mấy này càng đi càng xa rồi nó mắc mới mà kinh hết rồi thì nói về trí tuệ đó thì cấp 1 của đệ tử tinh văn cấp 1 là hai vị thượng thủ cấp 2 là bốn vị gọi là tứ trụ tinh văn cấp 3 đó cấp 3 là các cái vị gọi là ma sa có cá đại tinh văn còn lại Ờ, cấp 3 đó nhớ nha cấp 3 đó à, nhớ nha cấp 3 thì đệ tử Đức Phật là như vậy đó đệ tử Đức Phật đó là gồm có, có 3 cấp như vậy cấp ờ, còn cấp 4 chứ cấp 4 còn cấp 4 cấp 4 thì khỏi nói là các cái kinh văn à, mà gọi là không có cái điện hạnh Ờ, cấp 4 là các sinh văn không có biệt hạnh là sao ta biệt hạnh nó dĩ như đệ nhất về cái này đệ nhất về cái kia tất cả những cái vị mà gọi là đệ nhất á, về dưới ngày sẽ là pháp một kiền liên dưới ngày sẽ là pháp một liên đều là một trăm ngàn đại kiếp hết ừ. đều là trăm ngàn đại kiếp còn ngày sẽ là pháp quyền liên thì một a tăng kỳ cộng với một trăm ngàn đại kiếp có nghĩa là các vị thinh văn khác cái thời gian tu chỉ bằng con số lẻ của ngày sẽ là mất một kiền liên thôi nhớ nha ừ, chỉ bằng số lẻ thôi chỉ trừ hai vị thượng thủ là hai cái mái nhà ra đó thì bốn vị kia gọi là tứ trụ tinh văn tứ trụ trụ tinh văn thì sau bốn vị tứ trụ này thì mới tới các vị khác kể cả nhà nan cũng không có nằm ở trong cái gọi là tứ trụ tinh văn nhớ chưa à, tứ trụ tinh văn thì gồm có nghề maha kaspa À, rồi ngày à, Anuruddha là đệ nhất về thiên nhãn Mahakachayana là đệ nhất về về luận nghĩa mà có thứ tá là đệ nhất về vô ngại giải à, những là y cứ à, sớ giải kinh kinh gì ta kinh tự hoa nghĩ trường Bộ chứ không thôi là bà con không biết là, là, là cái điều là tôi nói ở đâu khổ vậy đó tôi cứ ghi rõ nha những điều vừa nói y cứ sớ giải kinh tự hoan nghĩ trường bộ có nghĩa là cái trường bộ là chánh tạng rồi cái sớ giải của trường bộ là là là, là, là kinh là tâm tạng đời hai nhớ nha thì trong sớ giải nó giải thích như vậy và cũng trong sớ giải này cũng trong cái sớ giải này đó à, ta biết thêm câu niệm Phật gọi là Nam Mô Bút Hà Năng à, là kính lễ chư Phật thay vì Nam mô Bụt Hà Giá chỉ kính lễ một vị Phật biết các vị có hiểu này không ta À, cũng trong sớ giải này đó ta biết thêm cái câu niệm nam mô bổn tha năng tức là kính lễ chi Phật thay vì là nam mô bổn tha giá à, đó giờ mình chưa thấy nam mô bổn tha giá thôi nhưng mà trong đó có dạy mình là nam mô bổn tha năng nhớ vậy rồi bây giờ tôi mới giảng vô trong bảy cái khả năng của người đặt thiền chuyển định này bảy khả năng ok cái khả năng thứ nhất là cái gì ta là thiện xảo về định này phải coi chú giải nha thị xã về định thị xã về định là sao thị xã về định có nghĩa là alo các vị còn nghe không thị xã về định có nghĩa là vị đó uh, thuần thục trong cái việc gọi là quan sát năm chi thiền à, thuần thục trong cái việc mà quan sát năm chi thiền cái này rất là quan trọng tôi e là bài giải bữa nay hai tiếng đồng hồ chỉ đủ để giải cái kinh này thôi nha tôi e như vậy nha chỉ cái kinh này thôi à, thiện xảo về định làm sao trước hết là trong đấy nó nói rằng thiện xảo về định đang nghĩa là vì đó gọi là gọi là rành rẽ về năm chi thiền trong râm này có nhiều người biết ba mớ nghe rất là ngạc nhiên người biết gì thì mù tịch à, bây giờ bữa nay vì cái lòng đại bi tôi đành phải thò tay không người xuống để mà giảng cái này cho người sa cơ năm chỉ thiền là cái gì nha năm chỉ thiền là cái gì dạ kính thưa quý vị năm chỉ thiền là những cái thành tố tâm lý tôi nói thiệt là chậm nha năm chi thiền là những thành tố tâm lý vốn dĩ có đủ ở mỗi người chúng ta kể cả cái người tào lao nhất ăn nhậu trác tán đua xe chích hút họ cũng có đủ năm cái thành tố này nha ăn nhậu trác tán đua xe chích hút à, vẫn có đủ năm thành tố này nhưng mà năm cái thành tố này sở dĩ mà nó được gọi là chi thiện là vì sao là bởi vì là bởi vì là bởi vì khi mà nó được gọi là đặt vào lòng đặt vào tâm tư của một cái người tu tập thiền định thì nó trở thành năm cái thứ lợi khí à, năm cái thứ lợi khí ở đây bà con biết ví dụ như bây giờ một cái cọng kẽm đi một cái cọng kẽm trước khi mà mà, mà mình cắt nó ra thành một khúc thì nó nằm ở trong cái cuộn dây kẽm dài cả trăm mét thì mình chỉ có thể dùng nó làm hàng rào hoặc là xào phơi đồ thôi nha rồi cái mình cắt nó ra một khúc khoảng chừng một gang tay thì mình dùng nó vào việc gì nó cũng là cái cọng kẽm mà cái cái nãy đó là nó nãy đó là cái cuộn kẽm nó là sợi dây kẽm bây giờ mình cắt khúc thì nó cộng thành ra là một khúc kẽm nhưng mà một khúc đó nếu mà các vị đập dẹp một cái đầu nó ra đập dẹp ra rồi mài bén thì lúc bây giờ nó trở thành ra một cái một cái dụng cụ để làm việc hoặc là mình mài nhọn một đầu nó ra thì mình cũng dùng nó làm cái dụng cụ lúc bây giờ từ một cái cộng kẽm lúc bây giờ nó thành ra là một cái dụng cụ để làm việc nha không biết tôi nói rừng có hiểu không tức là con cộng kẽm đó mà nếu mình mài nhọn một đầu á hoặc là mình đập dẹp rồi mà đập dẹp rồi mài bén á thì nó thành ra một món đồ dùng đặc biệt là những người làm điêu khắc á, những người khắc gỗ hay là khắc hay là nắng tượng đất sét họ rất là cần ha Ờ, các là cần những cái dụng cụ đó còn dĩ nhiên quý vị có tiền quý vị mua nguyên một cái bộ đồ đặc biệt phải không còn đằng này là, là nếu mà nghèo đó người ta xài như vậy ngày xưa ở Việt Nam tôi có một vị sư bạn rất là khéo tay thì vị này có thể khắc tượng Phật lên các cái, cái khúc gỗ vụn bằng cách là sử dụng những cái những cái cái món đã tôi mới nói đó tức là lấy kẽm kẽm là cộng kẽm là hơi lớn lớn chút đập dẹp một đầu rồi mài đén rồi cái cổng thứ hai đó là đập về mài nhọn đó vì nó làm nó ba bốn cổng vậy đó là đủ một bộ đồ nghề để khắc tượng rồi gớm luôn, giỏi lắm ừ. cho nên cái cái cái một cái người như chúng ta không có tu tập thiền định gì hết chúng ta chỉ sống chạy theo gọi là mắt muốn nhìn tai muốn nghe mũi muốn ngửi mùi thơm lưỡi muốn ăn này nọ thân muốn được mịn màng êm ấm đó thì cái người mà cứ sống với năm cái này đó, không thì năm cái thành tố kia nó trở thành ra là năm cái phương tiện để mà hưởng dụng năm cái điều kiện tâm lý lúc bây giờ đó, đó lúc bây giờ nó là năm điều kiện hưởng dụng nó là năm điều kiện tâm lý bình thường không có gì đặc biệt nhưng một ngày kia quý vị chán quý vị không muốn hưởng thụ nữa quý vị thấy đó là tội lỗi quý vị mới chuyển sang tu tập thiền định tôi đã nói rất là nhiều lần tu tập thiền định cứ là tập trung tư tưởng vào một cái đề mục nào đó để một cái tô nước thì niệm hoài niệm nước nước nước nước nước nước nước nước trời có sập xuống thì cũng cứ niệm nước nước nước nước niệm chừng nào mà nhắm mắt lại mà nước nó vẫn hiển hiện ra trước mặt mình Đúng không rồi đến một lúc cái tô nước mà trong đầu của mình cái lúc kia nó chỉ còn là ấn tượng hồi nãy lúc đầu nó là hình ảnh nhưng mà lâu ngày nó thành ra ấn tượng ấn tượng ấn tượng này nó là một cái tô nước y chang như tô nước thật ở ngoài đó. và đi thêm bước nữa đi thêm bước nữa thì cái ấn tượng đó nó không còn là nó tô nước giống như tô nước thiệt nữa mà lúc bây giờ nó thành ra là một cái vần sáng giống như một cái đĩa bằng vàng vậy đó rồi thêm bước nữa thì nó chói rực giống như mặt trời vậy đó ừ. thì qua cái giai đoạn đó đó thì nếu đủ duyên lành thì bà con đắc được sơ nhị tam tứ thiện bằng cái đề mục tô nước đó và khi mà bà con đắc được rồi đó đắc thiền rồi đó đất bằng cái đề mục nước đó đó ha thì bà con mình nó coi như có được mấy cái lợi sau đây thứ nhất khi nào thấy mệt mỏi chỉ việc niệm nước nước nước nước là gọi là cả một ngày tuy mình mình muốn một ngày hai ngày ba ngày mình chỉ chìm sâu trong cái đề mục đó khiếp như vậy không có biết bên ngoài nắng gió mưa sương không biết đối lậm là gì hết chỉ an lạc trong đó vì lúc đó phiền não vắng mặt mà nha chỉ biết chìm sâu trong một nước đó thôi ừ. đó là cái thứ nhất cái an lạc của người đắc thì đắc định thứ hai nữa đó là nếu mà đủ duyên lành đó, thì cái khả năng đặc định mà bằng được một nước nó cho quý vị một cái thông khả năng thông có nghĩa là các vị có thể tạo ra nước như ý muốn các vị có thể tạo ra một một giọt nước một chén nước một lu nước một ao nước một hồ nước lớn các vị tạo ra biển cả các vị có thể tạo ra mây mưa như ý mình muốn nha chỉ riêng về một nước thôi đó thì trước khi mà muốn đắc định các vị phải bỏ năm trì cái đó là gì là không có còn đam mê không có đam mê trong cái vật chất không có bất mãn ở trong cái ngũ dục không không có còn rây rứt chuyện cũ không có còn buồn ngủ lười biếng không có hoang mang nghi hoặc cái con đường mà mình đang đi Đấy không đó, thì ờ, là hội đủ cũng là bỏ được năm cái đó thì tự nhiên các vị được năm cái thành tố tâm lý nó nói được là cũng không đúng năm thành tố đó đã có sẵn từ xưa đến giờ trong tâm lý ai cũng có năm thành tố đó như nãy tôi nói trong tâm ai cũng có mấy cọng kẽm hết trơn không trong nhà ai cũng có mấy cái cọng kẽm nó giống nhau đó. nhưng mà khi mà mình lấy cọng kẽm đó mà mình đập dẹp đó ra mình mài bén hoặc là mình để nguyên rồi mình mài nhọn nha thì lúc bây giờ nó không còn là cộng kẽm vô dụng vô nghĩa tầm thường rồi bu xí đú nữa mà lúc bây giờ nó là một cái dụng cụ làm việc ở đây các vị nghe kịp không thì năm di thiền nó y chang như vậy đó không có nghĩa là bình thường ấy là những cái tầm nè tứ hỷ lạc định cái tầm tứ ai không có con chó còn có tầm tứ mà hỷ lạc ai mà không có cái loài nào mà không có hỷ lạc rồi định cái loài nào mà không có định con chó nó cũng có định không con cò có vẻ con cò con vịt không lúc nó đứng nó rút một chân lên đấy nó không định như là cái gì nhưng mà cái định đó là định tào lao à, cái đó là cái tà định có nghĩa là lúc đó cái định đó nó được dùng cho cái chuyện tào lao nha nhưng mà riêng một người tu thiền đó, thì cái sự tập trung tư tưởng đó là được dùng để mà tu tập thiền định giải trừ phiền não đó nó khác nhau rồi đó nhớ nha cho nên năm chi thiện nó không phải gì cao siêu hết mà nó nó trở nên giá trị nó trở nên đáng nói đáng kể khi mà nó được ờ, một cái người tu thiền vận dụng nó để mà đối phó với các phiền não uhm. cũng cái cộng kẽm đó, đó nó là cộng kẽm chứ không có gì hết có lúc nó là cộng kẽm nhưng có lúc nó làm thứ dụng cụ làm việc hoặc có thể nó là một cái vũ khí để để mà hộ thân cái cọng kẽm đó nếu mà mình tra nó vào một cái cán gỗ và cái đầu kia mình mài nhọn nó thì nó là một thứ vũ khí để phòng thân rất là tuyệt vời nha ừ. à, báo chí Việt Nam cũng đăng lâu lâu công an trong nước ờ, cũng bắt mấy cái à, băng đảng giang hồ cùng với một số vũ khí tự chế à, biết trong rừng biết tự chế không à, tự chế ví dụ như là cái nhíp xe đó cái nhíp xe đó cái nhíp xe hơi đó người ta đập dẹp nó ra người ta mài nó làm thành mà thành kiếm nhật à, cái thép nó tốt lắm nha kiếm nhật mã tấu là chỉ lấy tự nhiếp xe thôi hoặc là cái ống nước đó cái ống nước bây giờ đó là cái ống, ống nước rút thì nó mới ghê nhưng mà ống nước đó, nếu mà quý vị dạt dạt một góc dạt xéo đó, đó thì một đầu là, là để bằng là mình cầm còn cái đầu kia là ống nước còn cái đầu kia thì mình dạt xéo là nó, nó nhọn quá kìa thì trong đâm này các vị nghĩ tưởng tượng cái tướng của các vị mà chọt một cái ống như vậy thì các vị nghĩ nó, nó, nó, nó đi tới đâu Đấy không cái ống nước mình giạt xéo nó ra ừ, giạt xéo nó ra mà cái ống nước thường nó bằng gan gan à, thép đó. thép và gan đó, cho nên nó, nó, nó cứng lắm mà, mà khi mình dạt nó ra như vậy thì là, là đi đâu mình cứ lấy bao mình quấn nó mình cặp vô trong honda là hai thằng đi thằng cầm khúc vậy đó thằng cầm cái nhíp xe thằng thì cầm cái, cái ống nước mà giạt xéo đó là đi được lắm xài được lắm nha ừ. thì trước khi mà được mà dũa không thay hình đổi dạng thì một cái chỉ là cái nhíp xe một cái chỉ là cái ống nước thôi nhưng mà khi mà được người ta tính toán là thu xếp lại đó thì đó là hai cái món lợi khí hai món vũ khí và nếu nó có gây án thì nó trở thành là món hung khí nha ở đây cũng vậy đó đây là năm cái chi tiền này nó không có gì cao siêu đó. nó là những thành tố tâm lý ai cũng có hết trơn nhưng mà khi tu tập thiền định ấy, thì nó trở thành ra là năm chi tiền cái tác dụng của nó là gì là đối phó với những với những cái thứ phiền não mà làm cho mình bị là đau khổ bị tán tâm làm cho mình không có phát huy tận dụng khai thác triệt để cái sức mạnh của nội tâm nội tâm mình nó mạnh lắm nó làm được bao nhiêu chuyện bởi vì mình sống vật lộn với phiền não đó sống chung chạy với phiền não đó cho nên không có làm ăn được gì hết các vị có nghe không ta các vị có nghe chưa rồi à, thì cái đầu tiên là thiện xảo về thiền định là vậy đó là biết rõ năm chi thiền đừng có nghĩ ai đắc thiền cũng rằng như nhau sai vị có lợi căn khi mà đắc thiền đó thì họ mới có khả năng họ thấy rằng cái tầng thiền mình mình mình vừa đắc đó chưa tới đâu nó còn có cái cao hơn còn có cái cao hơn đó mà tại sao mà họ dựa vào đâu mà họ biết có cái cao hơn là bởi vì họ thấy cái tâm họ nó còn thô nó còn phải xài tới năm cái này à nó còn phải xài năm cái này bây giờ muốn bỏ sơ thì là phải diệt tâm Ừm, rồi diệt bỏ bỏ diệt đây có nghĩa là không có xài nó nữa, chỉ xài tứ cái này phải học. Cái này trong rung sơ cơ mà nói là nghe biết con rái á, ha. là cái trạng thái mà hướng tìm cảnh, còn tứ là chỉ quan sát thôi. Khi mà mà cái tâm mà nó còn thô thì nó để nhận biết mà cái gì đó nó phải xài tới hai cái thành tố này, nó phải nó phải xài tới hai thành tố, một cái là hướng tìm, một rồi một cái nữa là quan sát, còn cái kia nó không cần nữa. Nếu mà các vị muốn tụi tôi chỉ cho các vị ví dụ thôi ví dụ như cái gì mà mình rành quá đó mình không trải qua nhiều cái công đoạn nhưng nói hiểu không ta thí dụ như mình may vá hay là mình dệt vải trên cái khung cưỡi đó, thì lúc mà mình mình mình mớm cái sợi tơ cho cái khung nó, nó cuốn đi đó mà mình rành mình không cần nhìn mình cứ lùa vô lùa vô lùa cho mình rành đó mình cái cái thợ may mà mà làm nghề đó họ vô chỉ mình nhìn biết liền còn cái thứ mà mà mà tập tễnh nó vô chỉ nhìn thấy mệt lắm nhìn thấy mệt lắm không còn cái thứ mà thợ mai mà nó giỏi nó chuyên nghiệp nó vô chỉ ngọt lắm nó nghĩa là nó bỏ qua một số công đoạn mà cái anh sơ cơ đó ảnh phải có ảnh không có bỏ sót không? còn mình rành là mình bỏ qua một số công đoạn đấy thì cái chuyện mà bỏ qua một số công đoạn đó nó chính là cái chuyện mà mình càng lên cao thì mình bỏ bớt chi thiện nói tới đó mà không hiểu thì chuyển kiếp nha chuyển kiếp ở đây cái như vậy bỏ bớt công đoạn à, quen rồi thánh thành nhìn đó cái lùa vô lùa vô dính lùa vô dính bỏ cái vị thế con nít thôi nó ăn cơm là nó ăn đổ tùm lum dính đầy miệng rớt đầy người nó còn mình lớn thì mình ăn nó bóng tối vẫn ok nha và khi mình sử dụng đũa muỗng rành rồi đó các vị thấy có ai mà lùa cơm mà lùa ra đây không lúc nào nó cũng chính xác nó vô chỗ này hết và cái người giỏi người khéo là gì là chẳng những lùa vô mà nó còn không có rớt ra ngoài có người mà bệnh nè con nít nè người khùng nè người già nè không? người rung tay và kinh doanh thì họ ăn nó đổ tầm lên mà cái người mà trẻ khỏe không đầu óc tỉnh táo thì ăn gọn lắm chỉ vậy thôi nhớ nha gọn lắm ừ. rồi như vậy thì cái người mà lợi căng họ mới có khả năng này cái khả năng biết rõ ồ cái này nó còn thấp lắm phải có cái cao hơn mà cái cao hơn nó khó nó khác cái thấp chỗ nào ta nó gọn hơn nó gọn hơn mình để có khả năng mà quan sát như vậy đó phải là bậc lợi căn có nghĩa là cái người mà trí nhanh đó nha ngày sau là phát thì có khả năng này Đấy. rồi cái tiếp theo là thiện sở về cái gì ta tiếp theo là cái thiện xảo đó là thiện xảo về định đó còn thiện sở về nhập định là sao ta ừ. thiện sở về định cái này phải coi chú giải nha thiện sở về định á, ở đây mình có nói theo cái chú giải của tương ưng và chú giải của tăng chi nha ừ. thì cái thiện sở về định ở đây có nghĩa là cái vị này có khả năng Ờ, nhập định như ý mình muốn ừ. trong kinh nói đó những cái vị mà đắc thần thông nó chia làm hai một vị độn căn vị lợi căn cái vị lộn độn căn một là không có khả năng quá hiện thần thông còn hai là nếu mình mà quá hiện được thì cũng lay quay lay quay rất là lâu còn cái vị mà mà mà lợi căn đó ví dụ như ngày ngày một kiền liên đi trong kinh nói trong tích tắc ngài có thể gọi là áp dụng nhiều cái loại thực hiện nhiều cái loại thần thông khác nhau áp dụng nhiều cái đề mục khác nhau rất là nhanh thì đây thì để có thể dán tâm mình vào các đề mục khác nhau để thực hiện các loại thần thông khác nhau thì cái này được gọi là khả năng nhập định nha yeah, khả năng nhập định cái này nó hơi uh, thông thần một chút nhưng mà giờ đã nói tới thần thông mà cấm con thần thì chết tôi rồi nha yeah. trong kinh nó có một lần nó có ba chục ngàn vị a la hán ngồi trong một cái hang động đang có một cuộc họp các vị sẽ hỏi tôi hợp về cái gì đất a la hán mà hợp cái gì nữa dạ ta hợp với là hợp ba cái eh, ban trị sự eh, phật giáo phường ban trị sự phật giáo quận ban trị sự phật giáo thành phố phật giáo trung ương phật giáo vùng miền bài a la hán không có làm cái chuyện mà hợp hội kiểu đó mà thỉnh thoảng các ngày họp mặt nhau để là một là xây dựng xây dựng cái mối quan hệ chặt chẽ làm gương cho chúng sinh à, và thứ hai nó là khi gặp nhau như vậy đó là giao phó nhau những công việc tại sao các vị không dùng thần thông để liên lạc nhau có tập trung bởi vì nếu như vậy thì không có cái gì để làm gương cho phàm tăng hết các vị phải gặp mặt nhau để giao phó công việc là ở cái vùng đất đó cần có người bằng pháp mà ở trong đây nè sư a sư b sư f sư n là sư m sư s sư t đó thì trong mấy sư này sư a sư b là thích hợp dùng đất đó chư tăng mới đề cử vị đó đi và rồi trong tăng chúng có những công việc mà vị n với vị f làm tốt hơn vị khác thì chư tăng mới đề cử hai vị đó làm à, chư tăng họp mặt để để làm chuyện đó đó à, một là để xây dựng cái tình đoàn kết làm gương cho phàm tăng thứ hai là khi họp mặt như vậy để mà giao phó công việc và đặc biệt chỉ là công việc hoàng pháp hoàng pháp thôi à, thí dụ thí dụ thấy giáo pháp đang có cái nguy cơ gì đó để các vị học mặt nhau bây giờ mình đang mình đang ở cái lúc mà phải phát triển pháp học phát triển pháp hành những trách nhiệm này phải giao cho ai cho, ai à, các vị là hán học mặt nhau chứ làm gì đó thôi nha thì bữa đó có ba chục ngàn vị đang ngồi trong cái hang đọc các vị trong room thắc mắc tại sao cái hang nào mà chứa tới ba chục ngàn nó rộng như là cái stadium cái stadium cái sân vận động phải đối với miễn việc có thần thông thì cái chuyện đó bình thường nha rất là bình thường thẳng thống mà chứ thật ra trên thế giới này đó thì kể cả cái hang sơn đòn của Việt Nam ờ, nó có khả năng nó chứa ba chiếc Boeing 747 chứ nó đâu có chứa nổi ba chục ngàn người trong đó nhớ nha sơn đòn à, nó chứa được ba chiếc Boeing 747 chồng lên nhau nhưng mà nó đâu có chứa được cái cái cái à, rồi thì ba uh, chục vị đang ba chục ngàn vị đang ngồi đó thì lúc trong ba chục ngàn vị đó có một vị có một vị uh, a la hán mà mỗi ngày đó thì được một người đệ tử tức kêu, kêu là cấp giá đó nó hầu hạ ví dụ như là, là nó bưng cơ đi đi bát về thì nó bài thức ăn ra rồi nó quét rồi nó quét dọn cốc liêu rồi nước nôi sử dụng rồi bồn nhà tắm gì đó nó lo lắng hơn và cái cái người lo đó phải là con người nó là một con rồng một con rồng ừ, một con rồng nó có thần thông là những chuyện này phải không thần mà nó hơi liêu trai một chút nha thì con rồng đó, nó quý vị a la hán rồi lắm nó làm đệ tử nó ăn rồi nó đi hậu vì nó không làm gì nữa thì sau lúc ba chục ngàn vị đang họp như vậy thì cái con rồng này nè nó đi lang thang ở đâu bên ngoài bên ngoài nó bị một cái con, con, con, con kim sĩ điểu một loại đại bàng rượt bắt đâm kinh cái con nó kia nó cũng là một cái loài giống như thần điểu vậy đó nó rượt con rồng này thì ba chục ngàn vị đang ngồi lúc đó đức phật đã tịch rồi thì ba chục ngàn vị đang ngồi như vậy thì đang các các vị mà chậm á, đang lay quay để suy nghĩ phải làm gì để cứu con rồng thì trong đó có một vị nhanh nhất vừa nhìn thấy cái con đệ bàng nó chụp cái con rồng đó, thì vị này đã dùng để nhập định ngay lúc đó cái giỏi là giỏi chỗ này nè biết ngay chỗ này phải nhập vô cái loại định nào bằng đề mục nào dùng đề mục nào ừ, để mà thực hiện thành công gì nha dùng đề mục nào để hiện cái sử dụng để quá hiện loại thành công nào trong tình huống này thì lúc đó vị nó nhập vào địa mục đất phải nhanh như vậy phải nhanh vậy. giống như mình thấy phi công mà trong những tình huống khó họ xử lý phải bằng cái đầu của phi công chứ không thể nào mà của ngành xích lô nữa chẳng nha có những tình huống mà nó nhặt nghèo tình lệnh đang bay mà nó bị tình trạng như là triệt năng triệt năng ở thuật ngữ của hàng không như là bị triệt năng nó bị rơi vào cái tình trạng là bị rớt vào cái vùng eo nó có thể nó rất tự do có thể một hai cây số mà nếu mà người bình thường là lúc nó điên luôn nhưng mà với cái cái đầu óc tỉnh táo của phi công nữa là họ họ ok à, nó rớt cho rớt cái chuyện quan trọng là khi họ sắp đi vào một cái vùng mà nó không, không ổn về về khí quyển về không khí thì họ sẽ báo cho hành khách biết để mà xích beo để mà thắt gian an toàn vậy thôi chứ còn cái phần mà máy bay nó trao lộn cỡ nào họ cũng không có sao đó họ quen rồi nha ừ. thì lúc đó ừ, với một cái khả năng của một phi công bén nhạy và bình tĩnh một cái đầu thép lạnh ngắt vậy thôi thì phi công mới làm được việc ở đây cũng vậy vì này ngay cái thời điểm này vì này nghĩ ra một chuyện là làm sao làm sao đây vì nó nhập vào đề mục đất để tạo ra một tạo ra một cái à, cái gì ta tạo ra một cái ngọn núi dùng để một đất tạo ra một ngọn núi chụp lên trên cái con rồng đó chụp lên con con rồng đó à, thì cái con kim cái con đại bàng nó không làm ăn được gì hết là dĩ nhiên cái ngọn núi là do một vị a la hán tạo ra mà cho nên cái khả năng của con kim chi điểu nó không làm được gì hết chứ nếu mà của một cái loài khác của một cái nhân khác thì không chưa chắc nha thì câu chuyện đó tôi quý vị hỏi tôi có hay không sư có tin hay không tôi nói rằng tôi không có quan tâm mà cái tôi quan tâm ở đây là trong kinh kể câu chuyện đó cho mình thấy cái cái khả năng nhập định của các vị thánh là của những người đắc thiền khác nhau nha yeah, dạ, khác nhau hoặc thời Phật niết bàn rồi có một buổi sáng có vị a la hán đang đứng đánh răng đánh răng phải là dùng cái kem con gát rồi như mình mà tại vì dùng cái cây trà có một loại cây mà ta đập đập dập dập dập dập, dập nó ra là lấy nó để mà cài trà răng ấy. Ừ. thì vị đang đánh răng bằng cái cây đó thì thì thì thì, thì cái đó tâm bali kêu là đâm tắc đâm tắc cắt thắt đâm tắc cắt thắt là cái đó cắt thắt là khúc gỗ miếng gỗ đó ừ. cái cây trà răng ấy. thì lúc đó có vị đó nghe cái rắc thì nhìn lên thấy có hai vị sư nhỏ hai vị sư nhỏ đang leo cây rồi cái nhánh nó bị gãy mà cái vấn đề cái vị biết cái vấn đề chứ là một ông mà rớt xuống thì mình có thể dùng sức người mình chặt nhưng mà bây giờ nó xa quá nó quá cái tầm tay của mình mà đã vậy nó hai vị rớt cùng một lúc thì làm sao thì vị này đành phải dùng thần thông mà rất là mau bỗng tôi có nói rồi bỗng tôi có nói thần thông chỉ là ước muốn thôi à, khi mình muốn mà mình nếu mình có thần thông thì cái muốn đó nó biến cái ước mơ muốn thành sự thật à, về cái tâm mình nó mạnh lắm có người không có thần thông thì muốn là muốn nhưng mà tay chân có động thủ không không tay chân có nhúc nhích hay không thì công việc thì sao nó chạy nha thì vì đó chỉ khi nhìn thấy như vậy nó rỉ nó nhập vào cái thiền nhập vào cái cái cái, cái đề mục đất để tạo ra một cánh tay dài lớn và tạo và nhập vào đề mục gió hai cái kết hợp nhau để làm cánh tay dài và kịp thời nó có mặt ngay chỗ đó để mà để mà chụp cái vị kia thì mình nghe kể nó rất là dài nhưng mà lúc rất là nhanh vì nó chỉ nghĩ là chỉ nghĩ một chuyện thôi một cánh tay dài một cánh tay đủ dài để vươn tới chỗ đó thì lập tức ngay trong ước muốn đó, đó vì đó đã nhập vào hai thứ định khác nhau đó, hai thứ định khác nhau thì cái đó được gọi là thiện xảo trong cái khả năng nhập định là như vậy nha cái này tôi chỉ là tôi nhớ tôi kể hoài rồi rồi đó là tôi chưa kể những chuyện ngày một kiện liên mà ngày ngày giúp một cái con rà ngày ngày độ con rồng con rồng năm đô bánh năm đá người Việt Nam mình nên đọc hoài à. nhưng mà không ai chắc không nhiều người biết cái cái, cái chuyện ngày một kiện liên tức là con rồng đó nó, nó tìm đủ cách để mà nó, nó giết ngài và cứ mỗi lần mà nó trở mình để nó dùng một cái thần thông để thần thông là thần thông bẩm sinh nha con rồng là thần thông bẩm sinh tiếng Bali gọi là cầm nó chạy thí thần thông do nghiệp nghĩa là sanh vào cái loài nào đó thì mình có thần thông tự nhiên chứ không cần tu thiện nha nhưng mà có điều con thần thông cái con rồng nó rất giỏi và cứ mỗi lần mình nó làm cái gì đó nó thổi bằng lửa nó phun khói nó quấn nó xiết ngày thì mỗi lần mà nó nó thay đổi cái cách tấn công ngày thì mỗi lúc đó ngày đều thay đổi cái đề mục để quá hiện một loại thần thông khác nhớ nha thì cái đó được gọi là được gọi là thiện xảo trong cách nhập định và cái cái cái vấn cái đề tài mà mình đang bàn đây nó mở ra cho mình một vấn đề khác cái thứ nhất cái là thiện xảo về định ở đây đó là thiện xảo về năm chi thiện nhưng mà nó lại mở ra cho mình bài học có nghĩa là trong đời sống và trong cuộc tu anh phải biết rõ anh đang có cái gì cái gì cần thêm cái gì cần bớt đó, cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, đó là cái biết thứ nhất. Cái biết thứ hai ở đây á, đối với người đặt thiền á, thì cái biết thứ hai là biết rõ cái cách thức để có thể mà uh, rành rẽ thuần thục trong cái cách nhập định ờ, kịp thời nhập định một cách thích ứng với từng hoàn cảnh cái đây là một công thức thiện xảo khả năng khả năng nhận định như ý nha khả năng định như ý thì ở đây nó là bên trong đời sống mà bình thường đó, cũng là một bài học có nghĩa là anh biết cái đời sống anh có cái gì cần thêm cái gì cần bớt cái gì cần chỉnh sửa đó là một chuyện nhưng cái chuyện thứ hai khi va chạm thực tế thì anh biết áp dụng cái nào anh biết áp dụng ra sao để làm được việc cái chuyện đầu tiên là anh biết trong nhà anh á nó có cái gì cần luyện cái gì cần mua sắm thêm cái gì cần giữ lại cái gì cần sửa chữa đó mới là khả năng một nhưng mà cái khả năng hai là sao là bây giờ cái ống nước anh đang bị bể nè nhà anh là phải nhìn bản đồ gì cũng có bây giờ nhà anh có khả năng một mà cái khả năng một nó cho anh anh cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái là có cái cho anh cái cái, cái, cái, cái, cái sở hữu để được những cái thứ cần thiết à, và bỏ đi những cái không cần thiết đó là khả năng một nhưng cái khả năng hai về cái ống nước anh nó bị xì nè trước khi thọ tác mình phải làm sao à thì ra nó có hai cách một là mình có mấy cái ring mấy cái khoen mà bằng nhựa đó mình bắt nó vô mình trét keo tạm thời cái ring cái cái ống nước nó xì mình cho cái ring nó vô rồi nè rồi mình dán keo đó thì nó, nó, nó mà vấn đề là cái keo là phải keo chống thấm keo là keo được dùng để dùng cho mấy cái thợ mập lâm mấy cái người mà sửa ống nước ấy cách hai là nó có một loại băng keo dán trong những tình huống đó không à, nó có trường hợp nó có những cái loại băng keo mà dán thẳng vô nước luôn À, nhìn mình biết những loại keo mà dán ống nước khỏi nói rồi có những loại keo họ xài thẳng ở dưới đáy tàu đáy tàu khi nó bị rò rỉ đó người ta dùng loại keo đó người ta dán thẳng vô luôn nhưng mà đó là loại đặc biệt nha còn ở đây tôi nói thông thường là mình ở trên bờ mình là dân sự đó không? thì mình cũng có những loại băng keo hoặc keo dán mình dùng nước mà lúc bình thường mình có hết ấy, nhưng mà lúc tụng chỉ mình có nhớ cái đó hay không có nhớ để mình xài hay không đó là hai khả năng thứ hai nha xin đừng có tưởng đừng nói về bảy thứ định là mắc mới những tu học mình sai mình học bài này mình lại có được thêm bài bên cạnh nha rồi cái thứ ba gọi là cái khả năng gọi là trụ thiền phàn phàn phàn cái khả năng thứ nhất cái khả năng thứ nhất là biết rõ về định này có nghĩa là biết rõ về năm chi thiền đó nha thì chính vì có cái khả năng đó cho nên mình mới có khả năng làm thải dạy người ta được trong chú giải nói như vậy nha không nắm năm chi thiền thì không có thể là dạy người ta được à, quan sát người ta biết cái này là nhị cái tam tứ thiền mình biết cái khả năng thứ hai là khả năng nhập định như ý tức là tùy hoàn cảnh mà biết nhập cái loại định nào với đề mục nào để thực hiện loại thần thông nào thì cái đó là cách một à, cách một ờ, đó là định nghĩa một nhưng mà định nghĩa hai đó, của khả năng này là gì đó là cái samadhi samadhi à, ờ, cái, cái, cái cái cái cái khả năng thứ hai này là gì cái khả năng thứ hai này đó là biết rõ cái chỗ ở nào mà có thể hỗ trợ cho cái thiền định của mình Ờ, cái khả năng thứ hai, cái khả năng nhập định á, nó còn có được có cái nó còn có cái cái cái chi tiết này nữa. Ngoài ra cái chuyện biết lúc nào nên nhập loại định nào để hóa hiện loại định năng nào thì nó còn có khả năng nữa, mà khả năng nó vẫn được kể vào khả năng hai này. Đó là biết rõ cái chỗ ở nào mà có thể hỗ trợ cho cái thiền định của mình. Vì có những cái chỗ ở tuy mình nhập định rồi mình không nghe gì hết nhưng mà trước khi mà mình nhập định lỗ tai mình vẫn còn phải nghe những cái âm thanh ồn ào náo nhiệt ầm ĩ không ôm sòm thì nó cũng không có thoải mái không và khi ở trong cái môi trường như vậy chỉ trừ ra những bậc đại như căn như là đức phật thì sẽ là phát ngũ kiền liên thôi chỉ còn trong kinh nói những cái vị mà dưới đó một chút mà nếu mà bắt đầu tu tập mà ở một chỗ ồn ào như vậy rất là khó khó lắm nha khó lắm cho nên bên cạnh cái chuyện mà biết lúc nào phải nhập lợi định nào để ứng phó trong cái tình huống nào thì còn cái khả năng nữa đó là biết rõ cái chỗ ở nào mà nó có thể hỗ trợ cho cái tu tập của mình ví dụ như chỗ đó đi bác dễ khí hậu thời tiết là thích hợp à, và chưa hết bản thân mình ở chỗ như vậy mình có thấy an lạc hay không nữa à, bởi vì cho nên đọc cái này nó mới giật mình thì ra ngay cả những người có đắc thiền đắc định họ cũng cần đến một trú xứ thích hợp cái gì biết không nóng quá không được Ờ, một cái chỗ mà khó khăn về cái, cái nhu cầu vật chất cũng không được cái chỗ gì đâu mà coi như là mỗi lần đi bán là phải 8 cây rồi về là 8 nữa là 16 cây mất tiêu nó buổi sáng rồi không đi 8 cây 10 cây mới có được thực phẩm rồi trở về đó là thêm 8 tới 10 cây nữa thì các bạn tưởng tượng 16 cây số thì tiêu buổi sáng rồi nha nhất là người đi bác họ đâu phải đi cái kiểu mà, mà, mà, nguồn ông của thế gian muốn đi sao đi không một tỷ kheo là đi đứng phải phải phải, phải có cái có cách sao chứ đâu phải là đi ào ào mang mình bác đi ào ào quý vị có chịu nổi không Đấy, cho nên cũng khó lắm thì vị này biết rõ biết rõ là chỗ này à, khí hậu thời tiết ờ, nhân tâm nhân tình ở đó thiên thời địa lợi nhân hòa hội đủ thì mới cái khả năng thứ ba nó là gọi là chị ta khả năng trú ở trong định ừ. trú định là sao tức là vị này đó là có thể ừ, thu xếp được ừ, cái thời gian nhập định như ý cái này mới nghe qua mình thấy nó thường đó nhưng mà nó rất là khó là bởi thế này nếu mà mình có thời gian mà mình nhập thiền một tiếng hai tiếng một ngày hai ngày thì cái đó có gì đâu mà mà mà nói mà đằng này các vị nhớ các vị nhớ là trong kinh đại bán đi bàn đó Đức Phật ngài phải là người sao đó mà ngài mới có khả năng này đó là khi mà ngài sắp đi bàn đó ngài muốn thôi ngài muốn là ngay bây giờ là ta sẽ nhập vào sơ sức khỏi sơ thì nhập vào nhị sức khỏi nhị nhập vào tam thiền sức khỏi tam nhập vào tứ sức khỏi tứ nhập vào ngũ thiền sắc giới nói thì nói thằng Atidam còn nói thằng kinh chỉ có tứ thiền thôi nhập vào tứ thiền sắc giới ra khỏi tứ thiền sắc giới ngày mới lên hư không vô biên ra khỏi cái đó mới lên trên cái thức vô biên ra khỏi mà trở vô vô sở xứ ra khỏi cái đó vô phi tưởng vi tưởng rồi từ vi tưởng vi tưởng này ngày mới ra ngày mới nhập tại sơ thiền mà cứ như vậy hai triệu bốn trăm ngàn lần mà cái ngày định được cái thời gian đó là nó vô không có nhiều ngày chín ngày ngày định đó là nó vô không có nhiều mà nếu mà các vị mà có học lộ tâm thì cái chỗ này các vị hiểu học, lộ tâm có nghĩa là học cái cái cái process of mind đó thì các vị sẽ hiểu cái này có nghĩa là quyết định đó là nó sẽ có bao nhiêu cái quy thí có nghĩa là bao nhiêu tâm lộ là đủ rồi nha yeah tức là vô ra ra vô vô ra cái này vô cái kia ra cái này vô cái kia thì cái khả năng mình định thời gian như vậy rất là khó bởi vì mình định là mình định được một giờ hai giờ thí dụ như trung kinh là ngày sau lại phất gọi là ngày à, ca diếp mỗi buổi trưa đó muốn nghỉ ngơi đó thay vì mình nằm ngủ còn các ngày các ngày nhập định các ngày nhập định bằng cách là các ngày sống bằng cái tâm tứ quả mà các ngày đã đắc á. À, nguyên một thời gian là một tiếng hai tiếng thì các ngày chỉ Dạ. chỉ ờ, có sống với cái tầm tứ quả đó mà cái cảnh của tầm tứ quả đó là gì là niết bàn cái trong suốt một tiếng tiếng rưỡi tiếng 45 phút à, hai tiếng gì đó buổi trưa đó cái ngày chỉ sống với cảnh niết bàn thôi chỉ biết niết bàn thôi chứ không biết cái gì ngoài ra hết ghê vậy để khả năng muốn bao nhiêu thì được bao nhiêu ví dụ như các ngày nhìn ra ngoài sân cái ngày chỉ định là ta sẽ nhập định cho đến khi nào cái bóng đó cái bóng đó cái bóng bóng nắng đó, nó, nó chạm với cái, cái gốc cây đó là, là ta sẽ ra à, dạ, giới định như vậy ta là bất ngờ nhập định lúc định mắt nhắm mà nhưng mà tự động tới cái giờ đó tự động ra yeah, dạ, nhưng đó là dễ vì cái này thời gian nó dài còn đằng này là tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc ừ. cái khả năng mình định được gọi là giờ để cho để mình có thể nhập được các thứ định khác nhau đó là một khả năng nha yeah, nhớ cái này à, và đồng thời nó đối với vị thánh là như vậy đối với người phạm phu thì cái cái khả năng thứ ba này nó còn gắn liền với một cái khả năng nữa đó là các ngài có thể nếu mà còn phàm thì các ngài có thể ừ, nhanh chóng kịp thời ừ, phát hiện ừ, cái loại phiền não nào nó đang có mặt ở mình hơi nhiều mình lấy mắt mình nhìn mình không có thấy đâu thế vị nó vẫn đi đứng quan tai ăn nói từ tố mỉm cười cặp mắt từ bi nhìn xuống con muốn gì vậy con nhưng mà chính vị đó biết là tâm tham vừa có mặt tâm sân vừa có mặt vị đã biết rõ và vị đó biết làm sao để mà giải quyết nó biết làm sao để mà giải quyết nó thì cái đây cũng là cái khả năng mà nó nằm ở trong cái số 3 này tức là khả năng khả năng trú định nha yeah. rồi cái thứ tư là cái khả năng nhập định cái khả năng này nè nó gắn liền với cái khả năng thứ thứ ba nhớ nha tức là khi mà vị đó có cái khả năng mà gọi là ấn định được cái thời gian để mà nhập định bao lâu thì đồng thời hãy có khả năng đó thì nó lại có luôn cái khả năng tiếp theo đó là khả năng xuất định như ý cái khả năng này không có làm được bởi vì sao vì lúc có những lúc gọi là hóa hiện thần thông kiểu liên hoàn đó cái này mới mới chua những vị mà không có thần thông nhiều quá thì không có cần dùng cái khả năng này nhiều như việc cái giỏi về thần thông sợ để khả năng là liên hoàn đó khi mà có khả năng hóa thông liên hoàn thì hết cái này tới cái kia đó là phải có khả năng xuất nhập tự tại ừ. vô ra vô ra vô ra vô ra liên tục như vậy cùng lúc sử dụng các loại thần thông khác nhau tức là vừa có được một nước chuyển qua được một đất từ một đất chuyển qua được một gió từ một gió chuyển qua một lửa từ được một lửa chuyển qua được một màu xanh từ màu xanh thì chuyển qua màu vàng màu vàng họ đưa trở lại được một nước từ được một nước là chuyển qua được một màu đỏ từ được một màu đỏ là chuyển lại được một một được một đất nghĩa là xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng 10 cái này họ lưng phiên tùy công việc có cái có những việc mà họ phải xài đất rồi à, niệm được một đất một gió rồi màu xanh màu màu đỏ rồi có trường hợp phải là màu trắng rồi nước rồi trở lại yeah, dạ, màu xanh rồi trở lại đất thì cái khả năng đó không phải dễ nha không phải dễ đâu thì cái mà muốn có được cái cái tốc độ mà nhanh như vậy vì nó phải có cùng lúc có hai khả năng gọi là rầm về cái chuyện nhập và xuất định nhập định và xuất định đấy rồi bây giờ mình nói là chuyện của người ta đắc thiền còn chuyện của người mình thì sao mình đắc thiền thì mình học được cái gì mình nhập học được cái gì từ từ cái khả năng này của người đắc thiền có chứ sao không rồi bây giờ nghe có nhiều cái chuyện nó tốt gì lắm tốt lắm nên làm lắm nhưng mà tùy lúc tới đó ngưng thí dụ với mình có mặt ở trong một cái trường thiền mình hiểu bố thí trì giới nghe pháp phục vụ hồi hướng thuyết pháp thính pháp đều là công đức hết nhưng mà bây giờ mình đang ở trong trường thiền mình biết rõ cái phục vụ nó tới đâu đó là đủ tới đâu là đủ thí dụ nhưng mình quan hỷ quá mình bước vô trong cái phòng ăn của của của thiền viện Kalama chẳng hạn mình thấy có chư tăng ngồi mình quan hỷ quá cái mình đi múc cái này sớt cái kia mình đem tới mà mình quên một chuyện mình quên một chuyện rất là quan trọng đã là ăn buffet thì hồn ai nấy giữ và thời gian để ăn cho tất cả hành giả thiền sinh kể cả thiền sư chỉ gói gọn trong có nửa tiếng 45 phút thôi bây giờ mình đi hầu tầm lâm như vậy đóng đó là công đức đó là phục vụ nhưng mà mình lại sai cái chuyện khác bây giờ thời gian ấn định nó chỉ bao nhiêu đó mình ăn phần của mình xong mà ăn nó chánh niệm nha chứ mới ăn cái kiểu mà mà mà mà mà, mà, mà ăn cướp nha ăn phải ăn chánh niệm mình ăn cà ri cà mọ ăn cho xong cái bữa ăn mình rồi mình phải đi dọn chứ chứ không lẽ ai làm mọi mình à mình ăn là mình có phần mà mình cũng dọn mà tôi cũng đã có tính rồi tôi có tính là một là mình thuê người bản xứ họ đuổi chén nhưng mà tôi thấy không được bởi vì cái này nói thiệt bà con giận thì tôi cũng chịu tôi theo tôi biết là là cũng có nhiều người trong nước bị ba cái mà, mà viêm gan viêm gan C viêm gan B nó nhiều lắm cho nên nó là thôi tốt nhất là ăn buffet để nó đỡ lây và thêm đó là cái chén dĩa của ai thì tự người đó rửa đi nha và tôi cũng nói thiệt luôn là tôi nè tôi sống ở Âu Mỹ cũng hơi bị lâu rồi nhưng mà năm nay hai chục năm rồi nhưng mà cho tới bây giờ đó là tôi vẫn thích cái chén tô đó, muỗng đĩa được rửa bằng nước cho cho cho bếp đấy. vì sao vì nó sạch nó sát trùng mà nó lại không có cái mùi khó chịu còn cái xà bông đó, chỉ rửa bằng xà bông ờ, đó thì nó nó nó, nó chỉ có rửa bằng máy á, thì nó mới là là hết mùi xà bông và nó được sấy nóng luôn nha chứ còn nếu mà rửa bằng tay ấy, mà lại dùng xà bông đó, thì một là rửa không kỹ thì cái mù xà bông còn nằm trong và thứ hai đó mình nghĩ cảnh mà là sơ siêu vi bc ớn quá thôi bây giờ hồ mai lấy giữ nha trong buffet thứ nhất là anh không có lấy dư khi mình dọn ra từng phần lỡ nguyên một cái gì một cái dĩa đồ xào đó bốn người ăn hết rồi tính làm sao thiếu thì dễ tính rồi nhưng mà dư tính làm sao liền à cứ bị giàu quá mà hả giàu quá Ờ, dư điểm liễn à cho nên tốt nhất là cứ cho buffet lấy đúng và đủ cái phần mình muốn ăn ăn xong là mạnh nay né rửa tại sao tôi lạc đề bởi vì nó đang liên quan nó đang liên quan ăn xong mạnh nay né rửa và riêng tôi là tôi thích rửa bằng tro bếp xong rồi tôi đi phơi nắng tro bếp rồi tôi em phơi nắng tiếng chứ mình mình đâu có mà sấy khô như trong cái máy rửa đâu nha tôi cầm à, một tôi đã mua rồi tôi đã mua rồi để tôi đi khoe với vị đi chờ một chút các vị còn nghe không đây các vị còn nghe không đây nè tôi đã sắm rồi có nghĩa là bà con mình á mà toàn là đồ đức không ờ, đồ sứ thì có đức nha rồi mà chúng tôi mua thì mấy người kia họ thấy tôi tha về họ cự quá họ nói mua làm cái gì nhưng mà mà mà mà mà bây giờ các vị hiểu chưa có nghĩa là buffet là gì có nghĩa là mà tôi mua hai bộ như thế này một bộ trắng và một bộ có hình không phải tôi lựa mà cái này tôi mua ở tiệm đồ cũ nó có bao nhiêu tôi lượm hết bao nhiêu nha có bao nhiêu lấy hết nhiêu thì đó bà con cứ thấy một cái là đồ xào đồ kho với cái gì đó còn canh thì quý vị phải có một cái chén một cái tô riêng nha à, còn cái này cái một vị ba món lấy này đi đây cái cái cái cái khâu đó vậy nè à, cái sao nó vậy đó à, cái khâu nó vậy nè nhưng mà không quan trọng quan trọng là cái này ừ. đã sắm cho calama rồi à, mấy chục cái như thế này thì phải tha đi thôi phải tha đi à, bây giờ thuyết pháp mà cái này hay quá có này hay quá uhm. thì bà con á, là coi như là là, là, là, là thuyết pháp những người đi quảng cáo nồi chén còn quê quá thì bây giờ mình không có thời gian để đi phục vụ nha mình phục vụ là tốt lắm đúng nhưng mà tùy lúc bây giờ tới phòng ăn là phòng ăn mà, mà ai hầu ai nha cho nên quý quá quý vị thiền sư quá quý chư tăng quá làm ơn quý là để trong bụng chơi thôi trong một thực tế là hồn ai nấy giữ tại vì chúng ta chỉ có nửa tiếng đồng hồ để ăn bởi vì sao vậy ăn là chúng ta phải về phòng còn bao nhiêu chuyện vệ sinh cá nhân rồi nằm nghỉ một lát là một giờ rưỡi hai giờ làm có một khóa thiền tọa đại chúng nha và tất cả phải diễn ra chính xác như là tiêu chuẩn hàng không như là tiêu chuẩn hàng không phải chính xác bởi vì sao phải, phải chính xác vì đông quá mấy chục mạng mà cứ một người mất hai phút người mất 3 phút cho mấy cái rè rạ có bị tưởng tượng đi cái bị tưởng tượng tại sao ông mỹ nó giàu là bởi vì người ta quý từng phút các bị tưởng tượng nếu mà 6 triệu dân của thành phố London mà cứ mỗi người mất 3 phút thì các vị lấy 3 phút mà nhân cho 6 triệu thì nó là mấy phút mà một tiếng là 60 phút nha một tiếng là 60 phút mà 6 triệu dân lương đô mà mỗi người nó rè rà mất 3 phút còn Việt Nam mình mất tới 10 phút 15 phút để các vị tưởng tượng 10 người mà mỗi người mất 5 phút là bao nhiêu phút và cái chậm người này nó kéo người kia nữa cho nên đang học về thiền nè đang học về định nè nhưng mà đó là bài học rất là hay cho mình khả năng xuất nhập có nghĩa là tới đâu thì dân cái năng đó là bên nhập định còn bên đời sống mình đó, đó vẫn là bài học của mình vẫn là một bài học nhớ nha chuyện nó hay cách mấy nhưng nó phải có điểm dừng cái đó là đủ rồi không thêm nữa nha cái đó là đủ rồi thương con cũng vậy chăm sóc con tới đâu thì dừng chứ không phải mà hầu con nó bức mà con nó hư nó bệ rạc là chó chê mèo mửa là không được có nhiều người họ hầu con riết cân con đúng chỉ nó cần lo cho con cần mà lo tới đâu thì ngừng phục vụ tam bảo lúc nào là lúc phục vụ lúc nào là lúc thiền định lúc nào là lúc nghe pháp lúc nào là lúc nghỉ ngơi phải chính xác nha chứ đừng có nói mình đang học cái bài này mắc mới thì tôi tôi đâu có thiện đâu có định gì đâu sai cái chuyện người ta nó gợi nhớ chuyện của mình nha ừ. cho nên mình chỉ có nửa giờ ăn thôi đó là chính xác chính xác còn từ cái cái cái cái thiền đường mà bước xuống phòng đó thì mình thấy mấy cái người mà yếu đuối quá thì mình có bỏ ra một chút công mình dìu họ mà họ đứng lên hay khó mình đỡ họ và mình chỉ dìu họ ra tới cửa thôi rồi sau đó là họ đưa tự họ đi về phòng còn cái người nào mà từ thiền đường mà không lết về được cái phòng đó thì Kalama nói thẳng là không có nhận là lý do là chúng tôi không có thể hầu quý vị là quá hẻ cao niên quá nổi cao niên là chúng tôi nhận không nổi trừ phi có con cháu đi cùng trừ phi có con cháu bị cùng nha chứ còn không là mình cứ giúp giúp là tới cửa rồi sao là hồn ai hồn ai nó giữ đó. đặc biệt cái đó thương người lắm tốt nhưng mà tùy chuyện mình đang có mở thiện viện mình không thể nào mình mình từ thiện mà quá cỡ thợ mập được nha không thể nào quá cỡ thợ mập mà các bạn biết cái chữ quá cỡ thợ mập là sao là mình làm làm làm gỗ đó cái mộng cái ngàm nó tới đó là được cái khúc gỗ nó là hai mét mốt thì phải là hai mét mốt dưới được mà trên nó cũng được mà một khi nào nó quá cỡ thợ mọc rồi là giảm được nha quá cỡ là giảm được cái chỗ đó nó mày ngang nó từ đó mà bây giờ nó rộng hơn mà nó hẹp hơn sao mình mình đóng nó lọt vô cái tủ được nha ừ. cho nên cái quá cỡ thợ mọc là giảm được cho nên hai cái điều hai cái khả năng này nó quan trọng lớn lắm cực kỳ quan trọng đó. rồi cái tiếp theo là cái gì cái khả năng tiếp theo là cái gì ta là khả năng tiếp theo là các vị còn nghe không đi các vị còn nghe không thiện xảo về định đây à thiện xảo về định gọi là à, gọi là gọi là, là, là samma thiết kalita kusalo samma thiết kalita kalita này có nghĩa là là là là, là uh, thích nghi suitable thích nghi cũng là thích ứng nha thích nghi thích ứng là sao trong cái thích nghi thích ứng suitable là fit nghĩa là sao có nghĩa là có những tình huống mà mình phải nhập loại định này không nhập loại định khác hồi nãy đó là công việc vì công việc mà mà, mà vì đòi hỏi cái nhu cầu công việc mình phải nhập lộ định nào còn bây giờ là mình có khả năng cái, cái khả năng này khả năng làm cho mình được an lạc ờ, gọi là samadhikalita kusala có nghĩa là cái khả năng làm cho mình an lạc với loại định nào mà mình muốn thí dụ như có những cái buổi trưa có có những buổi chiều mà ngày sẽ lại phát có lúc là ngày một kiền liên có lúc thì ngày Kachayana có lúc thì ngày ca diếp tới lại phật tại vì đó ờ, đức phật mới khen nó hôm nay ừ, cái sắc diện của sa lợi phật sắc diện một kiều liên rất là chói sáng ừ, ngài khen như vậy mà mình nghe mình tưởng chắc là thầy khen trò đẹp trai sai ngày khen có ý hết á ngày khen là hôm nay sa lợi phật có một sắc diện rất là chói sáng rất là rạng rỡ vì sao vậy thì ngày sẽ lấy phước nói bạch thế tôn trưa nay sao có giờ ăn á con mở ra thời gian từ đó cho đến trước khi đến gặp thế tôn của hầu thế tôn á thì suốt thời gian đó con đã sống ở trong cái gọi là, là vô tướng tâm định giải thoát vô tướng tâm định giải thoát có nghĩa là bình thường thì ngài còn về khi ngài rải lòng đại bi cho chúng sinh á, thì ngài còn thấy là à, ngài mong cho tất cả nam ờ, nữ thánh ờ, phàm siêu đọa được an lạc đó là trú vô lượng tâm đó hoặc là có lúc mà ngày, ngày niệm hơi thở ngày thấy rằng ngày biết rõ là đang hơi ờ, thở ra đang hơi ờ, thở vào đó ngày còn còn, còn xài tới cái tướng chế định nhưng mà vô tướng tâm định như đó là ngày chỉ thuần túy sống trong cảnh chân đế thuần túy sống trong cảnh chân đế ở trong đó ngày chỉ thấy cái này xanh diệt xanh diệt à, ngài biết thọ hỷ vừa xuất hiện thọ hỷ vừa biến mất à, thọ xã vừa xuất hiện thọ xã vừa biến mất à, ngài biết rõ ngày chỉ theo dõi thuần túy chân đế thôi ở đó không hề có chúng sinh thọ giả nha thuần tí chứ lúc đó ngày không có ừ, ừ, còn bận tâm đến cái chuyện hoàng pháp độ sinh chuyện gì phải làm không mà lúc này ngày chỉ theo dõi thuần tí à, ờ, tâm tâm này tâm gì tâm gì rồi xuất hiện tâm gì sơ thiền nhị nhị thiền tam thiền tứ thiền biết rõ đây là tâm dục giới biết rõ đây là thọ hỷ thọ lạc hỷ lạc biết rõ đây là thọ khổ của thân biết vì nó không còn thọ ưu nha mình biết rõ đây là thọ lạc biết rõ đây là thọ khổ của thân ừ, biết rõ đây là thọ lạc thọ hỷ thọ xã của tâm biết rõ đây là tâm gì tâm gì biết rõ chỉ thường thế như vậy không hề có ừ, sống không hề có nhờ cậy tới cái cảnh tục đế giới định thì lúc đó được gọi là vô tướng tâm định giải thoát mà khi mình buông hết như vậy cái vị cứ biết không nói nhẹ gì lắm thí dụ tôi không có đắc gì trên tôi nói chuyện của tôi tôi đang làm cái quyển gọi là nhật tụng kalama tổng cộng là một ngàn hai trăm trang cái vị biết một ngàn nó dây gì nè tức là tôi thu gom trích lục những bài kinh mà tôi cho là quan trọng à, nói quan trọng được khổ quá nói sao kinh nào cũng là kinh phật kinh nào quan trọng nhưng mà những cái bài mà tôi cho là uh, thu có cái nội dung thu gọn cái cốt lõi tinh hoa của đạo phật ở trong một cái chiều dài mà chấp nhận được chứ còn kinh dài quá cũng mệt còn nếu mà kinh dài quá tôi lấy cái khúc nào mà tôi cho là, là cốt lõi nhất thì tôi tôi gom hết những bài hoặc những đoạn quan trọng nhất và tôi để một bên là Bali một bên tiếng Việt mà đương nhiên về mặt kỹ thuật tôi không làm những đó tôi chỉ có trách nhiệm lựa kinh chuyện tôi, tôi làm hai việc thôi một là tôi lựa kinh thứ hai đó là tôi kiếm cái kinh kiếm cái bản Pali kế bên rồi mấy cái người cộng sự đó, chị Hồng bên đây nè chỉ giúp tôi bằng cách là chỉ nó sắp xếp cho nó đều cái những cái đoạn Pali nằm đây đoạn Việt nằm đây cho nó căng à, chỉ vậy thôi à, sắp xếp cho tôi tôi chỉ lựa kinh chỉ lựa kinh cái nào cái chỗ nào khó chỉ hỏi tôi thì tôi nói à, cái, cái đoạn vali đó nó phải đi cái đoạn này có nào dễ là tự chỉ làm luôn để làm luôn sắp xếp à, cây nhà lá vườn chỉ không có giỏi nhưng mà làm riết nó quen thì các vị biết rằng đó là là là là là, là, là, là, là, là tôi nói gì tôi quên ừ. cái ờ, cái cái nghề cái nghề làm đây cách đây cũng lâu à cũng bắt đầu thì lâu rồi nhưng mà làm rốt ráo thì thời gian gần đây thôi nhưng mà có những bài kinh nó gì nó, nó phức tạp quá phức tạp nghĩa là nó dài quá nữa cắt khúc mà cắt thì rất là mệt cuối cùng tôi quyết định là bài kinh này để cho cuốn hai còn cuốn một thì mình sẽ chỉ giữ là những bài mình đã sửa xong tôi muốn in trước uh, khi vô hạ năm nay mùa ăn cư chị tăng đó tức là từ hôm nay trở đi trong vòng 6 tháng là phải in xong quyển Kalama Nhật Tụng in như thế nào mà trong cái ngày gọi là ngày ờ, dân cốc của Calama đó thì phải có phải có cái bộ đó trình ờ, để mà ra ra, ra mắt trình làng với ờ, chư tăng phật tử cho vui vui là sao vui có nghĩa là mình đã làm được một số chuyện hoan nghỉ ở đây có nghĩa là trước khi mà là làm lễ động thổ khởi công thì mình đã có được một bộ là kinh nghiệm tuệ quán một hè đó cái ý mình vậy đó tức là chưa có động thổ là đã có một bộ kinh bộ kinh nghiệm tại quán nghĩa mình làm thiền viện mình phải có cái gì cho thiền viện xài chứ rồi bây giờ trong cái nghề lễ dân cốc là theo cái lệ của người miến điện ấy, là mình cắt trường thiền cắt chùa mình biết nhưng mà cái cốc đầu tiên mà vừa xong thì họ thì họ đều làm cái lễ gọi là lễ cúng cấp gọi là cúng tí bu cha đó để ừ, cúng cấp để dân như tăng để tượng trưng là kể từ đây về sau con không cần mà làm lễ này nữa đây cái cốc đầu tiên của công trình này nè à, thì tôi tính lúc đó là mình có được cái bộ cái bộ một bộ nhật tụng Kalama 1200 trang và trong đó tôi có nói rõ nói nhật tụng không có nghĩa là daily chanting để đọc mỗi ngày không phải mà để ngày ngày nghiền ngẫm và cứ mỗi một khóa tu như vậy thì chúng tôi chỉ lấy các vị đúng một giờ đồng hồ thôi mình sẽ nói chuyện với nhau về một bài kinh ở trong cái trong cái Kalama nhật tụng mà tại sao phải như vậy là bởi vì tôi muốn tránh cái vết đổ của Kala của Paao là chỉ thuần về về về hành trì mà không có để ý phải để ý không phải là ngày dở đâu mà tại vì ngày, ngày thấy bà con về đông và đông thì phức tạp rồi trong đó có người muốn học người muốn học cho nên cuối cùng bị chiều theo cái đám mà không muốn học cho nên ngày không có đặt nặng về giáo lý cũng có một số đặc biệt là nó họ đi, tìm học riêng tôi không biết à, tôi không biết nhưng mà đa phần những người việt tôi biết là đi theo bên bà ao tám năm sáu năm ra về mặt lý thuyết về mặt giáo lý không biết gì hết tôi biết tôi nói cái này sẽ gây sốc cho rất là nhiều người nha nhưng mà ok mình phải nói thiệt nha nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất là sau khi tôi thấy có một số bài kinh làm cho tôi mệt quá tôi chỉ cần tôi quyết định đây quyết định là lấy ra khỏi cuốn một dồn cho cuốn hai miễn là trước cái mùa an cư là có in đủ hai cuốn là được rồi thì khi tôi quyết định là lấy khỏi cuốn một lòng nhẹ liền lòng nhẹ liền ở đây nhầm định cũng vậy khi mà mình gọi là muốn nhập định mà tự tại đó là biết vào thời điểm này nên nhập luận định nào à, nên lập nhập luận định nào không nhập luận định nào lúc đó là an lạc như đừng và thượng nhất hạnh cứ kể mình nghe cái, có cái thời kỳ mà mà, mà, mà, mà thượng tổ chức một cái một chiếc hai chiếc tàu mà mà mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà gọi là đi ra ngoài biển đông để mà vớt bà con thượng biên trong nước ra đó thượng có mà thượng có thuê hai chiếc mà thượng nói lúc đó hòa thượng đang ở trong bờ có lúc thì ở Mã Lai có lúc ở Philippines mà có những cái bữa mưa gió mà giông tố gọi là tưng bừng ngoài khơi đó hòa thượng lo lắm và tưởng ở ngoài đường ngoài nó báo vô nó, nó bão lớn quá bây giờ bản thân mấy người mấy cái hai chiếc đi trục vớt nó cũng đang bị khó khăn là ngày đã mệt rồi còn có lúc đó thì họ báo vô cho biết họ đã vớt được một hai chiếc rồi nhưng bây giờ gió lớn quá bây giờ phải làm sao họ báo vào trong bờ ngày nó lúc đó lòng như lửa đốt không yên và tôi giới hạnh thì kể như vậy nhưng mà lúc có thầy mới chợt nhớ lại là ngày xưa trước 75 thì ở Bảo Lộc trên cái phương Bối Am thì thầy ở chung với uh, ông Thanh Từ ừ, thì ông Thanh Từ còn cái cốc gọi là cái cốc Thiền Duyệt còn cái cốc của và Thượng Nhất Hạnh là cái cốc Phương Bối Phương Bối là lá thơm ừ. thì trong trong đó trên cái đèn cái cái đèn ngủ và thượng bằng giấy và thượng có viết ờ, bốn uh, chữ đó là dục an tắc an tức là muốn yên thì lòng nó yên <coughs> xin lỗi muốn yên thì lòng lòng nó sẽ yên dục an tắc an thì lúc đó là năm 1982 mà bốn chữ kia và thượng viết năm 1964 ở trên phương Bố An Bảo Lộc đường về Đà Lạt thì năm 82 mà ngồi nhớ lại kỷ niệm của năm 64 nhớ lại nhớ lại tại sao hồi đó mà mình biết sống với bốn chữ này mà tại sao hôm nay mình lớn tuổi mình tuổi đời tuổi đạo mình già mà tại sao biết xài mình kể là trong cái một trong một cái bài viết như vậy thế là hòa thượng viết bốn chữ đó lên trước mặt mình trong cái tờ giấy treo trước mặt dục an tắc an muốn yên thì nó sẽ yên bây giờ mình lăn đùng ra mình chết thì thế thì trái đất nó vẫn quay và thế giới này nó vẫn tiếp tục nó hoạt động nó vận hành mà nó chẳng cần gì đến sự có mặt của mình thì dĩ nhiên mình sống và có trách nhiệm nhưng mà mình không thể để cái trách nhiệm nó đồng nghĩa với cái chữ gánh nặng nha hai cái đó khác nhau thương con lo cho con đó là trách nhiệm nhưng mà để cái nỗi lo ấy nó trở thành ra một cái tảng đá đè lên ốc đè lên tim của mình để cho mình bị nghẹt thở mình ngủ không được à, thì đó nó thành mình đã chuyển nó từ bên trách nhiệm mà qua tới gánh nặng rồi nha ừ, không được trách nhiệm là trách nhiệm mà gánh nặng là khác đức phật này có trách nhiệm đối với chúng sinh mặc dù trách nhiệm này là do tự ngài chọn lựa chứ không phải ai mà ép buộc ngài nhưng mà ngài chỉ dừng lại đúng vào cái chữ trách nhiệm thôi chứ ngài không có đi quá như việt nam người người mình người phàm mình là từ trách nhiệm mình chuyển qua gánh nặng ngày nào cũng hay cái trách nhiệm là chuyện phải làm còn gánh nặng là cái phải vác hai à, cái này cái đắp mền nó cũng là một cái nghệ thuật các vị có biết không mền là để đắp cho ấm chứ không phải là để trùm cho ngọt tôi đã nói cái này không biết là bao nhiêu lần cái Phật pháp tu học cũng vậy Phật pháp là cái mền đắp cho ấm chứ còn anh ờ, là anh làm phước anh giữ giới anh ngồi thiền làm sao mà bản thân anh nó không an lạc mà anh tu cái gì diệu tôi biết mà người kế bên anh họ cũng an lạc chỉ vì cái tu của anh thì uhm. tới giờ mình ngồi thiền mà người cái phòng kế bên mà họ lập cập với cái là mình ra mình cự mình gây thì tùm lum hết từ đó về sau mỗi lần mà ta thấy mình vô trong cốc đóng nó lại đó cái bên ngoài dĩ nhiên người ta phải biết ý người ta sinh hoạt nhẹ ta nhưng mà cái cách của mình làm cho người ta khó chịu trước sau người ta cũng giữ ý không nhưng mà mình nói làm sao đó mà người ta giữ ý một cách tự nguyện vui vẻ tôn trọng thương yêu quý mến còn mình nói làm sao đó mà người ta cũng giữ người ta cũng nhẹ nhẹ ta nhưng mà trong cái sự khó chịu mỗi lần tôi thấy mình đóng cái cửa lại cái là là ta rầu mất tự do à, các vị có hiểu không nhớ nha ừ, cái này quan trọng lắm anh tu làm sao á mà anh trở thành ra là cây cao bóng cả cho người khác anh tu sao đó mà cái đạo nghiệp của anh người ta có thể ké được an ta được an lạc lây còn anh tu cái kiểu gì đó mà anh giữ giới mà làm cho người ta khó chịu nha anh giữ giới làm cho người ta khó chịu à, ông sư thì là nếu mà giữ nghiêm túc thì quá ngọ không ăn nhưng mà có những cái tình huống mà mình nghiêm khắc quá tội nghiệp người ta lắm trễ có 15 phút mà ta đâu có muốn đâu mà làm mặt lạnh không sư thầy chết sư không ăn mà gia đình họ ái nái vậy lắm họ ái nái lắm tại vì họ biết ông sư này đó là sáng mai mới ăn mà chỉ vì mình trễ một chút bây giờ ông sư đói mà đói mà giọng cái ly sữa vô nó chua lét nó phá bầu tử nữa rồi làm gia đình nó khổ mà đôi khi đó cái giới ăn chịu nó mình hiểu ý nghĩa của nó là mình đừng có ăn một ngày nó nhiều bữa mình chỉ cần một bữa tránh thôi dĩ nhiên nó trễ quá thì không có tốt nhưng mà ví dụ như trong cái tầm theo tôi đó tôi nói cái này tôi chịu trách nhiệm trong cái tầm mà một tiếng đồng hồ đó lại mà trễ mà trễ do technical về mặt kỹ thuật mà trễ chứ không phải là do mình muốn trễ không phải là mình muốn ăn bánh xèo rồi mình làm mất thời gian nó mới lay qua một tiếng sao cái đó không nên vì thèm ăn bánh xèo không à, thèm ăn ờ, gỏi cuốn giải giò mà, mà mà cái thời gian chuẩn bị nó lâu quá đó, nó trễ đó là chuyện khác cỡ này là do đi do công việc nó đẩy về trễ mà mình giữ giới mình làm mặt lớn mặt nhỏ rồi ừ, thấy thấy giữ giới cái đó nó đốt nóng mình mà nó đốt người khác nữa nha giữ cái đó mệt quá ừ. hoặc là ừ, tỳ kheo thì không được rời tam y là rời tăng nhà lê ờ, qua đêm không nên thì sáng vậy đó thì ừ, ừ, nếu mình kỹ thì mình để tăng lên cạnh mình nhiều khi là hai cái nhà nó lỡ mà tối nở bên nhà kia mình để bệnh thì sáng nở bên đây thì thôi mình ok mình lỡ quên thôi bắt chị phải ép người ta chạy mình lấy chở mình đi lấy cái tăng nhà lê dắt lên trên người để cho sợ phạm thì tôi nghĩ rằng cái đó là giữ kiểu tu kiểu đó là làm khổ mình khổ người mà mình không hiểu tại sao mình cấm không cho thì kheo xa tâm bi qua đêm tại sao khi mình hiểu mình không có sự giữ cực đoan như vậy nhớ nha cho nên mình tu sao mình được an lạc à, thiền cũng vậy anh đắc tầm lâm hết trơn nhưng mà lúc đụng chuyện anh khi anh cần anh phải có thể an lạc với cái thiền mà anh chứng á thì anh mới ngon nha còn là anh đắc tầm lâm hết á nhưng mà anh không có khả năng an lạc với cái thiền với cái mà anh có đó, thì dễ chưa khá nha mà ngài sẽ phải phất mấy cái này ngài rất là siêu cấp cực kỳ siêu cấp giỏi đó là ngài đắc gì đắc cả nhưng mà ý như ta các vị khác đắc y như ngài cũng là à, ngủ thân thì à, bác định y như ngài vậy đó à, nhưng mà có như vị an lạc nhiều có vị an lạc ít nha ngài sẽ phải phất có lúc nào đó ngài chỉ có một giờ đồng hồ mà ngài có thể nhập thiền diệt có à, trong kinh ghi rõ thiền diệt chỉ cần một một một phút cũng đủ nhập thiền diệt rồi nha bằng chứng là đức phật trước khi niết bàn đó 500 tỷ kheo đang ngồi chung quanh vậy là mà ngày vào sơ ra khỏi sơ nhập nhị ngày lên 2 triệu 400 ngàn lần mà trong đó cứ trong đó là cứ ra khỏi cái ờ, chỉ lần trừ lần cuối cùng thôi chứ mấy trừ lần cuối cùng là niết bàn đó niết bàn ở cái tứ thiền đó chứ còn hai triệu bốn trăm ngàn lần trước đó, đó là ngày cứ là lên tới phi tưởng phi tưởng rồi cái mới nhập thiền diệt ra khỏi thiền diệt rồi ngày mới nhập lại sơ nhị tam tứ cứ như vậy lên tới phi tưởng phi tưởng là cái tầng vô sắc cao nhất rồi ngày nhập vô thiền diệt có nghĩa là thời gian nhanh lắm thời gian nó tính theo cái mô tả trong kinh là khoảng trong vòng nửa giờ đồng hồ mà hai triệu bốn trăm ngàn lần thì lúc ngày nay ngày quan sát sắc diện đức thế tôn ngày các vị biết mà tứ thiền không còn thở mà vì thời gian quá nhanh đi cho nên là ngã nan quan sát là đức thế tôn không còn hơi thở ngã nan mới nói với ngày anuruddha đang ngồi kế bên thưa tôn giả thế tôn đã viên tịch rồi ngài anuruddha nói không thế tôn đang nhập thiền diệt ừ, thế tôn đang nhập thiền diệt chứ không phải là thế tôn đã viên tịch thì một lát sau sau khi đủ hai triệu bốn trăm ngàn lần cuối cùng thì ngày nhập sơ thiền ra sơ nhập nhị ra nhị vô tam ra tam nhập tứ ra tứ thế tôn lập tức diệt độ lập tức diệt độ sau khi ra khỏi tứ thiền ừ lần cuối cùng ngày không đi nữa tức là ngày ngày nếp bàn ở lơ lửng giữa sắc giới và vô sắc giới ra khỏi sắc giới là ngày nếp bàn liền không có nhập tiếp tục lên hư không không biên đọc cái đó mới nổi da gà và đời của chư Phật luôn luôn là biên giới các vị có biết không chư Phật có những điểm đặc biệt không có những cái sự kiện lớn trong đời của chư Phật không có diễn ra dưới cái mái che ví dụ như là đáng sanh là phải ngoài trời thành đạo là cũng ngoài trời niết bàn chỉ pháp linh là phải ngoài trời vì cái nhân cách vĩ đại đó cái phước huệ mà trời biển đó không có cái mái che nào mà gánh nổi hết trơn nha tất cả đều phải diễn ra ngoài trời hết một điều nữa là là chư Phật được mọi chuyện đều diễn ra ở biên giới giữa nước này và nước kia à, và khi niết bàn cũng vậy khi niết bàn là cũng là ngày không có gọi là không có thuộc về phía nào hết chi phật luôn luôn ở giữa nếu bạn là vừa ra khỏi thiền sắc giới là lập tức diệt độ không có qua bên vô sắc mà cũng không còn kẹt lại bên sắc đó là điểm đặc biệt nha à, thì trường hợp đó được gọi là cái cô cái cô giọt mưa đừng có thấy tôi dễ, nhắc với tôi okay bữa nay tôi giảng là xong tôi nghỉ rồi tôi mệt quá sức mệt rồi nha nay tôi mệt ngày qua tôi cũng mệt vậy lắm rồi tiếp theo nó gọi là rồi tiếp theo cái thứ sáu gọi là gọi là samadhi gochara gochara kusala có nghĩa là thiện xảo trong cái hành xứ của định có nghĩa là vị nó biết rõ là ở mỗi đề mục khác nhau ở mỗi cái đề mục khác nhau uhm, ở mỗi cái đề mục khác nhau uhm, ở mỗi đề mục khác nhau nó có những cái chi tiết gì uhm, thí dụ như có những cái biết mà giúp cho mình có những cái biết giúp cho người có những cái biết giúp cho cả hai là vậy đó tức là biết rõ rằng ví dụ như hồi nãy tôi có nói là cái xa ví dụ như mình nhập mình đem trong đề mục đề mục ờ, đất nước lửa gió mình để một cục đất mình niệm mình niệm thì mình niệm mình thấy là buổi đầu thì miếng đất đó, nó, nó có sành sùi nó rồi nó hơi màu hơi màu đất đỏ nó hơi cam cam vậy đó rồi mình niệm đến lúc rồi đó mình nhắm mắt lại mà mình vẫn thấy cái cái cái khuôn đất tròn là cũng hơi cam cam rồi cũng sần sùi vậy đó à, rồi tiếp tục niệm niệm đến một lúc nào đó thì cái cái khuôn đất đó nó không còn là sần sùi nữa mà nó nó trơn mịn mà nó bóng loáng và cuối cùng thì nó trở thành ra một cái hình dáng một cái đĩa bằng vàng chói rực đó rồi đó là một đất nhưng mà đề một ừ, hơi thở thì sao khi mà mình niệm hơi thở mình niệm từ từ từ từ cứ ra biết ra và biết vào lúc mà nó sắp đạt đỉnh ấy, thì tùy người có người họ thấy có một sợi chỉ khi mà theo dõi nó ra vào ra vào ra vào trong room còn nghe không ta luôn à, khi họ thấy nó, nó ra và đến một lúc nào đó thì tùy nghe kỹ chỗ này nha nghe kỹ nha có người đó thì khi tu hơi thở họ sẽ thấy có một sợi chỉ từ thì chỉ màu trắng nó từ ở trong đây nó đi ra rồi đi vào đi ra đi vào nha có người họ thấy nó một cái đám hơi giống như cái, giống như cái bong bóng hoặc là cái miếng sinh gum mà mình nhai mà mình thổi phủ phụ gì đó họ thấy nó có một cái gì đó nó một cái chùm hơi nó đi ra đi vào có người thấy một sợi chỉ có người thấy một làn khói giống như là mây vậy đó. mây bay có những khối thuốc vậy đó uh-huh. giống như vậy một làn bay bay ừ. nhớ cái đó nhớ cái đó đầu tiên khác nhau có nghĩa là ở cái cái cái, cái ấn tướng cái nimitá đó những cái tá của mỗi đề mục nó khác nhau của hơi thở thì là một sợi chỉ hoặc là một làn khói hoặc là một cái đám mây mây trắng và còn đôi khi bên đề một đất nước lửa gió thì nó lại khác đó thì họ biết rõ họ biết rõ họ thì ra thì cái cái phải dành cái đó để một là mình cho mình mà hai là cho người khác người ta thắc mắc là họ mình cái đường mình nói không? thì cái này gọi là cái gu trái cái gu trái đó sama mà cái gu trái đó cô sala lắm kusalo rồi cái tiếp theo cái cuối cùng nó gọi là gọi là là samadhi afini hara kusala có nghĩa là cái chữ afini hara nó có nhiều nghĩa lắm nhưng mà chỗ này là nó có nghĩa là giải pháp nó có nghĩa là giải pháp afini hara afini hara nó có cái chỗ nó mình phải dịch là cái bổn nguyện hay là cái bản hoài Apedihara là bổn nguyện hay là cái bản hoài nhưng mà chỗ này nó, nó nghĩa là giải pháp khổ nghi đó bổn nguyện bản hoài là sao ví dụ như bây giờ là mình nói rằng nó là muốn trở thành phật thì mình phải có cái Apedihara sâu dày ừ. cao vời đã sâu dày mà còn cao vời cao thì là cao mà sâu thì là sâu thì mới có thể gọi là bi trí dũng được trong chừng ấy thời gian mấy chục a à, tăng kỳ Abhiniha rồi mình muốn trở thành một nhân vật lớn như ngài sách là pháp bồ liên thì mình phải có một cái anh Vinihara tương ứng đó là cái bổn nguyện hay là cái bản hoài nha nhưng mà trong chỗ này này thì cái Vinihara có nghĩa là cái giải pháp có nghĩa là sao vị này bây giờ tôi mới nói là cái điều mà nãy tôi mới nói nửa nửa, nửa chừng đó. cái cái khả năng thứ nhất là vị này rất là rầm về cái gọi là năm chi thiện năm chữ thiền nãy tôi nói rồi đó là năm cái thành tố tâm lý tưởng có gì trơn nhưng mà đối với người tu thiền nó là trở thành năm cái công cụ năm cái lợi khí năm cái phương tiện để mà giải trừ để mà đối phó để mà triệt tiêu phiền não đấy thì rành đó lắm rành lắm nhưng mà cái rành đó nó lại gắn với cái khả năng số 1 nó lại gắn với khả năng số số số số số bảy này, này là sao khi mà mình rành như vậy mình mới có cái khả năng nâng cấp cái tầng thiền mình được nâng cấp có khả năng nâng cấp các tầng tiền mình mình phải làm sao mà mình có thể thứ nhất trong chuyển hóa thông mình có thể chuyển đổi từ cái khả năng mà chuyển đổi từ loại thần thông này qua là thần thông khác đó là một cái resolution một cái giải pháp phải biết rõ chuyện làm sao thứ hai là làm sao từ cái tầng thấp mà lên tầng cao không phải dễ đâu quý vị nha phải dễ đâu tất nhiên thì như bây giờ tôi đắc tứ thiền mà phải như đâu có nhiều người họ chỉ chỉ khi đắc tứ thiền họ phải sống họ chỉ có khả năng lui tới thoải mái trong tầng thiền cao nhất của họ còn nha tùy đắc tứ thiền là mỗi là tôi nhập là tôi nhập tôi an trú trong tứ thiền của tôi nhưng nếu một cái người giỏi á, thì họ đắc tứ thiền nhưng mà nếu cần họ sẽ nhập định sơ thì họ nhập nhị thiền họ nhập tam thiền và họ nhập tứ thiền tùy tùy lúc họ có thể tỏa thích thí dụ như những trong kinh đó những cái vị mà đắc thiền khi họ vị la hán mà đắc tứ tứ thiền đó la hán mà có tứ thiền nha thì khi viên tịch đều chọn cái giải pháp đó là nhập vào, vào tứ thiền trước khi chết tại sao vậy vì cái đặc điểm của thiền định là gì tam tam uh, sơ thiền thì không còn tầm tứ nhị thì không còn tứ mà tam thiền không còn hỷ mà hễ không còn hỷ thì không còn ưu không mà tứ thiền thì sao không còn lạc mà dĩ nhiên không còn lạc thì cũng không còn khổ wow cho nên mà khổ đây là khổ gì khổ thân khổ khổ thân có nghĩa là cái thân vị này lúc đó không gọi là có bị cái gì vị đó không hề có cảm giác và đồng thời ở cái tầng thứ thiền chẳng những không còn cảm giác không còn cái cảm giác về thân xác nữa mát nóng lạnh lẽo ngứa đau nhức tê buốt lồi phèo đổ ruột hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới tâm quý vị đang trú ở tầng tứ thiền nhớ nha ghê lắm đó nha và đồng thời ở cái tầng tứ thiền hơi thở không còn nữa cho nên các vị a la mà có tứ thiền đó các vị luôn luôn chọn cái cách niết bàn bằng cái cách là nhập tứ thiền xong mới tịch có nghĩa là các ngài luôn luôn chọn cái cách ra đi trong thanh thản ừ, ra đi trong thanh thản thì không phải mình mình nghe mình tưởng các nó bị sợ đau không phải nhưng mà bây giờ ta có hai khả năng mà cái khả năng này đâu có tốn kém gì đâu tại sao không chọn cái cách đó còn phạm phu mình á, là cứ nghĩ là thánh á, là xin lỗi nhà phải ngu phải lựa cái gì cực gì khổ đó để mà chung trong đó đặc biệt bên bắc truyền hay có cái tư tưởng đó như có một lần đó tôi giảng nhiều năm về trước tôi nói là trong chú dạy của tuyển bộ kinh nó nói rằng là à, do tiền nghiệp mà bồ tát à, tất đạt đã phải tu tập 6 năm khổ hạnh thay vì các vị bồ tát khác trước khi thành phật người ta tối đa chỉ có 10 tháng khổ hạnh có vị thì chỉ có 3 tháng có vị thì chỉ có 7 ngày khổ hạnh thôi nhưng mà riêng Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni do tiền nghiệp mà ngài cứ vật lộn với cái hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm mà để rồi suốt 6 năm trời như vậy cho nên là tan xương nát thịt đọc dùm cái bài đại kinh sư tử hóng ở trong uh, trung bộ ngày kể là mình thấy rợn người có nghĩa là những gì mà ngài trải qua đó là chỉ có chết thôi chỉ có dẫn tới cái chết thôi mà ngài không có chết đó chứ đúng ra là những cái mà pháp môn khổ hạnh mà ngài đi qua những cái phương thức khổ hạnh mà ngài chọn là chỉ có cười thường là chỉ có chết nha thì tôi thì trong đó ghi phải tôi tôi biết cái gì mà tôi nói tôi trong chú giải ghi cái này đó là do tiền nghiệp khí như ngài thì trong rung mấy người thôi săn ngáo săn quần nhảy vô cãi nói không đồng ý bởi vì cái đó là ngài thị hiện ngài thị hiện khổ hạnh ngài không có ngu dại gì của ảnh lâu đâu mà đi ngày thị hiện ngày cố ý kéo dài cái thời gian mà sai lầm của mình thời gian đau khổ của mình tôi lại mấy bố tôi lại mấy bố mấy bố dễ vẽ vời riết cái này phật chứ thánh trong mắt mấy bố nó tật nguyền gì lắm đúng thánh không có đi thánh không có cần sướng thánh không có sợ khổ không không thánh không có trốn khổ thánh không có đi tìm cái sướng đúng nhưng mà tìm sướng mà bằng những cái động thái nỗ lực thì không trốn khổ bằng những động thái nỗ lực thì không nhưng nếu mọi chuyện nó diễn ra trong cái chuyện trong cái sự tự nhiên không có phải là cần đến động thái nỗ lực thì các ngài vẫn mới chọn cái thoải mái chứ ví dụ như đang đi trên đường mà thấy một bên thì nó là khô ráo thẳng thớm còn bên thì sình lầy gặp gền thì theo các vị vị la hán chọn cái nào tôi lại các vị lựa dùm tôi các vị thử tưởng tượng cái vị a la hán trong ngữ vị xin lỗi có bị tâm thần không các vị nghĩ đi a la hán có tâm thần không so với phàm a la hán có phải bị người bị tâm thần không a la hán sẽ chọn cái nào đấy nguyên con đường này này một bên thì sình lầy phân người phân chó tùm lum hết gập ghềnh khúc khủy gai góc sỏi đá còn bên này nó bằng phẳng nó khô ráo sạch sẽ thì theo các vị a la hán và sẽ chọn bên nào người ta cũng có đi như mình vậy đó chứ yeah thì khi mà bị đắc tứ thiền cũng vậy khi mà bị a lán không có đắc tứ thiền thì các ngài sẽ tùy duyên ok bệnh cho nó giật thoải mái chứ giờ biết sao giờ cho nó giật nó giật chừng nào mà máu trào ra cho hết máu không khi nào thở hết được nữa thì tắt thở đó đó là khi không có thiền định là như vậy nha yeah. nhưng đối với việc có thiền định nhưng ngài sẽ là pháp trong kinh nói đó là đêm cuối cùng là ngày là ngày đi kiết máu trong kinh ghi rõ là ngày đi kiết máu do tiền nghiệp mà trong đó ghi là do tiền nghiệp trời rồi có ngày đi máu ra mà trong chú giải nói là cái cái bô hết cái này vừa đem ra là cái khác phải đem vô đi xuống đường đi máu suốt đêm như vậy nhưng mà vì cái lòng đại bi một phần vì lòng đại bi ngày ngày muốn trả ơn cho bà mẹ thì biết bà mẹ rạng sáng hôm nay sẽ đắc tu đùa ngày ráng ngày ráng ngày chứ đúng là ngày nhập thiền được không thêm cái ngày phải giáo giới chư tăng giáo giới ngày nhắc nhở anh em đi chung ngày những vị mà đã sống với ngày mấy chục năm có những vị sống bên cạnh ngày 44 năm 44 năm thì trong đêm từ biệt đó ngài nói và ngài biết rằng những gì ngài nói trong đêm đó sẽ được gửi lại cho hậu thế về sau cho nên ngài chịu đựng nhưng mà sau khi ngài giúp cho bà mẹ đắc tu được quần xong thì ngài chỉ nói với chị tăng một câu đó là tất cả hữu vi đều vô thường mọi thứ mọi hiện hữu ở đời đều vô thường anh em tinh tấn chớ có dễ ngươi không? tinh tấn ngài nói cái câu cái câu là câu cái câu đó là cái câu trói mà đơn giản nhất mà sâu thẳm nhất của tất cả các vị la nha cái đó là cái câu trói mà không sâu sắc hơn không có gì sâu sắc hơn mà cũng có gì đơn giản hơn nó hơi tàn rồi sức kiệt rồi nói cái gì nữa không có một câu một thôi ừ. có một câu một tức là mọi hiện hữu ở đời đều vô thường xin anh em ờ, là xin cái vấn đề gọi là tinh tấn chớ cái dễ ngươi ngày nói xong là lấy cái y ngài che mặt lại rồi ngày nhập thiền sơ nhị tam tứ sơ nhị tam tứ ngày cũng nhập nhiều lần và cuối cùng là khi xuất khỏi tứ thiền lần cuối ngày lập tức diệt độ vì sao vậy vì ở cái tầng tứ thiền ngày không còn thấy đau đớn một cách không cần thiết và ngày viên tịch trong lúc là ngài không còn hơi thở vì đã nhập vào tứ thiền thì không còn hơi thở nữa chứ ngài không cần phải hước phải lấy hơi ra hơi vô gì nhìn nó không có hay mà tại sao ngài có khả năng đi đẹp tại sao ngài không đi tại sao ngài không đi có khả năng đi em quá nguyên con đường thế này một bên sình cao một bên bằng phẳng khô ráo tại sao ngài không đi bên bằng phẳng bệnh à tâm thần hay sao khổ quá cái giáo lý học lan man là ngồi vẽ riết rồi tụi nói không còn cái gì hết tức là khi mà nói tới đức phật có chữ thánh họ vẽ riết rồi coi như là một có thì họ kéo vị thánh xuống nhưng họ cho ngày một ngày liên khóc à, mới bắt truyền là là a la hán mà không biết cái phép hồi hướng thấy mẹ bị đọa mà không biết phải làm sao mới đem cơm cho mẹ ăn cái chuyện mà không biết rằng cái loài nào thức nấy làm sao cái loài dưới nó ăn đồ ăn lên đây được mà vì a la hán không biết đệ nhất thần thông mà không biết chuyện đó không là cái chuyện lạ thứ nhất à, đệ nhất thần thông mà không biết rằng mẹ đó ở cảnh giới đó có ăn được đồ ăn của mình không vì anh láng như ngày là không biết và cái thứ hai nó là thấy mẹ không ăn được khóc là hai cái cái thứ ba thương quá mà biết sao cứu và trong khi một cái trung râm mình nó là là mình má mất xong là tối thấy má về má khóc làm hôm sau mình đi tới đăng hồi hướng cho má liền nhưng mà ngày một liên trong mặt truyền lại thua mình à, trong râm mình nó giỏi hơn ngày một liên mới ghê chứ yeah trong râm mình cái gì mình nằm thấy má về đứng đầu giường má xanh lè mặt buồn yêu là sáng ra là mình tìm mọi cách mình à, hướng cho má làm phước là hướng cho má còn ngày buồn liên thì không không biết đã không không biết là má không ăn được đồ của mình đó là cái dốt thứ nhất cái dốt thứ hai nữa đó là khi thấy má ăn được khóc rồi đã không rồi cái thứ ba nó khóc cho đã xong xuôi rồi đứng suy nghĩ biết sao cứu mới chạy về khóc với phật rồi Phật mới dạy cho là bây giờ đó là nhằm cái ngày ra hạ rồi thôi bây giờ tôi lại cúng dường đến tứ phương tăng rồi lấy cái sự gia trì của tăng chúng để mà như giúp cho mẹ coi như thoát khỏi quả ngục ngày bụng liên nghe vậy bèn làm theo và nhờ vậy mà thanh đề mới ra khỏi mười 18 cửa ngục thì ok tôi không ý kiến chuyện đó nhưng mà tôi chỉ nghĩ bị một chuyện đó là đức phật là một nhân vật lịch sử và thứ hai nó có tuệ giá của chư phật à, khiến cho ngài trở thành một nhân cách rất là đẹp mà đẹp một cách rất là khoa học và vô cùng hiện đại nha vô cùng hiện đại à, chân lý thì không bao giờ cũ đó. cho nên những cái cái cái cái cái, cái cái gì mà đường lối cách thức phương pháp nào mà Đức Phật đã nói dạ, nà giảng đã sống đã hành động từ xưa à, thì cũng bao nhiêu bậc như bậc hiền nhân hiền trí bây giờ thôi nha chứ ngài phải là một nhân vật mà mình vẽ và riết cô nó kỳ mà sẵn là cho tôi tôi phải ăn luôn các vị có tưởng tượng cái y mà ngày mặt đó mặt vậy là đắp lên này đó. em biết nhiêu không họ cho ngày mặt cái cái cái cái cái cổng mặt cái cổng mặt lên tới ngực rồi cột dây từ ở trên chỗ chỗ ngực lông đồng xuống mặt cái cổng mà hai là mặt cũng là mặt từ cái rúng đỡ xuống không kéo là tới giữa ngực cột dây trở rồi trên nở trần cái trần kỳ quá mới lấy miếng vải khoát lên các vị có thấy cái tượng cái tượng là 80 phần trăm Việt Nam mà thờ cái kiểu tượng thì họ vẽ riết rồi không còn cái gì hết họ tưởng tượng đó mặt cái cũng lên tới ngực cột dây làm thòng xuống nó dễ nó dễ hơn nó, nó xấu hơn cái yếm đào và xấu hơn cái tứ thân của Bạc Kỳ rất là nhiều cái yếm đào tứ thân tôi thấy tôi thích nó, nó, nó, nó, nó hợp lý còn cái kia là cái mặt cái cũng lên tới này nói chung là muốn đọ cái độ xấu của cái trang phục đó đó là phải đọ với cái quốc phục của của Triều Tiên tức là nó mặc nó cái áo nó có khúc rồi còn nguyên cái dưới là nguyên cái bụng rền nó xòe nó giấu cả họ trong đó cũng được nha đó. nếu mà đọ về cái độ xấu là phải đọ cái đó nha rồi cái này mặc lên đây này dây rồi cái đầu này ra đây biết làm gì cái lấy miếng vải tròn lên rồi còn có những cái vị đại gia nghệ nhân thì còn cho ngày đeo vòng vàng ở đây này đây rồi đây đeo rồi tinh ta rồi cầm mũ gối rồi, bảo kiếm rồi, rồi châu ngọc thì tôi nhìn tôi nhức đầu quá mà bao nhiêu thế hệ mình là cứ mê cái đó mê rồi dưới bông sen ở đời tôi tôi thờ phật tôi lạy phật trên đầu và trong tim nhưng mà tôi sợ bông sen vô cùng tôi sợ cả cái hào quang mà ở trong nước kêu cọc cọc cọc gọi là rẻ rẻ rẻ rẻ rẻ cái xẻ túa rồi nó nhìn nó rối gì lắm đức phật ngài hình như hình ảnh của ngài mình không nên gọi là tô vẽ như vậy lấy cái đèn đi ông ẩn ra là được rồi nếu cần cũng khỏi cần nhưng mà sen nên tránh bởi vì những người trí thức họ đi tìm đạo họ vô họ thấy mà hào quang mà xẹt tùm lum màu rồi thêm bông sen bông súng dưới nhìn nó rối rồi đã về về mặt giáo lý thì cho họ nghe mấy cái gì đâu mà nó nằm ngoài khi quyển nó xa lạ mà nó lơ lửng mà nó tưng tỉnh nó làm sao nó qua khỏi tâm linh mà nó quên nó lên nó, nó tâm thần ok rồi cho nên cái cuối cùng này đó là là là cái, cái giải pháp đó, có nghĩa là biết biết lúc nào là sống với cái nào ừ, biết cái nào là sống với cái nào ok mệt rồi hẹn bà con lại ngày mai nha ngày mai ngày mai ngày mai ngày mai, ngày mai ngày ngày mai tôi chỉ giảng được có tuần này thôi nha quý vị nha tức là ngày mai tôi giảng tới ngày thứ năm rồi thời gian sau đó mình chia tay tôi về Mỹ nha thật ra tôi về Mỹ về Mỹ thì tôi, tôi đi chạy show để chạy show kiếm tiền cho Calama cái chạy show chạy show chạy show rồi phải về đó là châu Âu tôi mới dạy tiếp được nha về Mỹ là chạy show ổn thương nhớ các vị vô cùng chúc các vị một ngày vui ngày mai gặp lại